para pa pa pa para ta ra ta ta ra ta ta ra và hôm nay chịu ôi ô zin lừa anh tú ozin mai lấy gậy của anh tú làm anh tú không đép được anh tú top bảy luôn ozin ơi xin chào anh và khen được qua suốt đời ừ. hello mọi người nha SEO, good evening từ sáng giờ kiểu mình ờ, cũng thật sự là muốn đánh nó chạy hạt một tí ấy nhưng mà cảm giác đánh mãi nó cũng thế anh em ạ kiểu nó cũng chơi loanh quanh vài bài thành ra là chưa có gì gọi là mới mẻ cả nên chắc là thôi không chơi hạt nữa mình lên like đánh cho nó vui với cả <laughs> đánh kiểu ọp ấy nó cũng thế à cơ bản là mình cũng chỉ chơi vài bài xét xong rồi va rớt các thứ các thứ thôi thì mình mới biết chơi một bài sriu nữa ờ thật ra là bài sriu mình thấy cũng khá là hay á nói chung là mấy bài slow roll mình thấy khá là hay đang kiểu rất là hot á nên là mọi người có thể áp dụng để mà leo rank đấy hi hi hello zin hello hải đăng hello huyền hello nguyên bảo hello trần cường hello phương anh hello long hello anh phi hello danh nghĩa hello mọi người nha <laughs> thuốc một năm lít là ghê vậy anh phi anh anh huy phải không vậy phải không vậy được được được hai hai hai nhưng mà trận này có ozin hơi cứng cáp một tí nhá nhưng mà chắc mà nếu mà để đánh top một thì em tú nghĩ là né cái bài xét ra cái né cái bài xét ra cái anh không chào em mà hello anh tô em chào anh á em chào anh tô em tú tạo meta gì gì gì cho anh em học hỏi đi à, hôm qua tính ra là mới mình mới đánh xét xong rồi hôm nay kiểu <laughs> mấy ông trong team mình đánh hết rồi mọi người ạ nói chung là bài xét thì mình cũng thật ra là mình cũng chỉ đi học thôi còn nếu mà để tạo ra meta thì mình khó lắm trừ khi phải gọi là ao trình hẳn cơ mà bây giờ thì mình nói chung là không không gọi là bro gì cả nên là mình cũng chỉ chơi theo thôi thành ra để gọi là ao trình thì nó hơi cùi tặng anh ít sao free à, à phải không vậy anh quý <laughs> sao free em tú xin á cảm ơn anh phi rất nhiều con sdu cầm gang ngon đấy <laughs> nhưng mà cái con này sao nhở ô gì này ô <sighs> gì nơi chồng như đoạn này à, người à, có đâu em tú có đâu cơ bản là ban ngày em tú muốn ọp ấy để chai hẹp một tí lên gọi là nhiều nhiều điểm á lên đai đánh cho nó gọi là tự tin nhưng mà không đánh mãi thì nói chung là lên được tầm sáu mươi mấy điểm á lại ăn tầm đâu đó khoảng lớp sáu top bảy là lại hết điểm mà thành ra là mình uh, muốn ọp chơi một chút thôi chứ không phải là chứ không phải lười hay gì cả lên top một thách đấu có quà lên top một thì hơi khó nhưng mà cứ cố nhá cơ bản là có kèo thì cứ cứ múc thôi cứ múc thôi <laughs> ghê rồi phương anh u từ từ nhá ra con nu nu à huyễn long này là huyễn long gì đây khi tấn công hoặc bị tấn công có khả năng cái tấn cái huyễn công này mình nghĩ là đánh con nu khá là ngon đấy giống như cái nỏ xét á giống như cái tụ điện á né xét thì ao top hai à từ từ nhá sao lại ba con nearly này sao lại ba con nearly này ba con nearly là phải bắt vội đấy có thể là mình bán con này đi rồi mình mua lại con này nhá nunu và lulu luôn à đều là uu à anh cho kèo mà hỏi có phải không vậy là sao em tú à có sao đâu anh huy cơ bản là tự nhiên anh huy kèo thì em tú ngạc nhiên ngạc nhiên một xíu anh huy ơi nhưng mà anh huy đang đi đang đi đà đà lạt à anh huy đang đi đà lạt à sao đấy anh huy đi à, để du lịch hay là làm gì đấy lên cao thủ có tụt được xuống kim cương không em tú quá không nhá quang quang sông ơi không nhá lên thì nói chung là không tụt nữa từ từ nhá cảm giác là bọn bọn huyễn long trận này của mình ra hơi nhiều đấy thành ra là mình có thể chơi được nhá như vậy thì sao nhở mình kiểu đánh bằng tanh tanh nhá xong rồi tí nữa mình lên được con leona hai nữa là trâu luôn đấy là hợp lý đấy lên được leona hai nữa là kiểu châu châu ấy mình đánh bằng tanh tanh cũng được khá là hay á làm một trận huyễn long nhá anh điếu công việc à được luôn anh huy ơi chắc là em tú làm trận huyễn long á mọi người ơi làm một ván đi cho nó hay với cả các bạn đánh mấy bài gọi là mới mới một tí chứ đánh vài bài nó cũng hơi hơi hơi hơi gì gì á tam hợp trái tim hộ phép và thuật sĩ à thuật sĩ là một con lulu à nhưng mà bộ này thì không liên quan đến thuật sĩ cả tam hợp ba tiền thì có con này có mỗi con này không cũng không ngon cơ thật ra lõi đầu của mình hơi xấu nè có cái hộ pháp là may ra là xài được nhưng mà cảm giác xấu quá chắc là mình đổi ấy. mặc dù là lõi bạc thôi nhưng mà mình thấy xấu quá ám long sức sống mới ở bạn thân mình nghĩ là sức sống mới sẽ hợp lý tại vì cơ bản là mình đánh cái huyễn long gọi là đốt đốt à quên đam đam á thì mình nghĩ là cái này hợp lý nè ám long chắc là thôi nhá một chút sống, sức sống mới đi nhưng mà lại không có con nào lên hai sao à hơi tù á hơi tù á hơi tù á lên được hai sao thì mình nghĩ là hợp lý hơn kiểu con này lên được hai là đẹp vậy thì mua lại mấy con này đi xe ke à mình nghĩ là thôi nhở tí nó đợi đồ đi xe ke chắc là chưa cần lắm vậy đi vậy đi vậy đi chắc là tí nó là một cái dắp lửa thôi mình cho con nu nu nhá với cả một cái kiếm cho con nida mà đẹp chuẩn bị tinh thần xem anh tú top tám mà top tám cũng được mọi người ạ nhưng mà mình chơi mấy bài kiểu mới mới một tí nhá mình nghĩ là cái huyễn long này lấy sức sống mới khá là hợp đấy <coughs> nó giống như tụ điện đấy anh em ạ cái huyễn long cái huyễn long này mình thấy giống như tụ điện á khá là hay thành ra là mình chơi thử luôn nhá mặc dù là mình thích cái huyễn long à, gì nhỉ mình thích cái huyễn long à, đánh nhanh với cả cái huyễn long thần sứ cơ mình thích hơn top một đăng ký người ủng hộ chọn đời em cảm ơn anh tôi nhiều nhá anh tô đỉnh vậy em tú cảm ơn anh tô nhiều xem thằng top một be be nó toàn lấy bốn hộ pháp đép lên tới chín khỏe vl ừ, nhưng mà mình thấy anh mình thấy à, be be thì đánh kiểu khá là khá là kiểu ao trình ấy thành ra đối với mình mình nghĩ là người ta lấy cái gì cũng cũng sẽ hay thôi hóa hình à, hóa hình có con gì ở đây không hiện tại là không đúng không thành ra là bây giờ tướng thì ra toàn là xét sủng các thứ này mình nghĩ là bỏ con này đi mình đang muốn lên cấp hơn đấy anh em ạ muốn mình muốn lên cấp hơn á mình muốn lên cấp lấy tỷ lệ tướng anh em ơi <coughs> lấy tỷ lệ tướng nhá ra tướng ba vàng hay hai vàng là đẹp hello à hello hữu thủy nhá gf gipmi xem ở đâu à gf gipmi xem ở đâu có gf gipmi xem ở gf gipmi tiếp đi mọi người chơi xét thử đi anh tú mà xét từ hôm qua đến giờ mình chơi khá là nhiều rồi với cả mình chơi bài rớt với cả bài uh, bài SG thì thật ra là mình mới chơi một trận thôi cũng khá là hay đấy thì nói chung là mình nghĩ là nếu mà mọi người thực sự là muốn leo rank á thì mình có thể chọn một trong hai bài đó là bài SG hoặc là bài xét cơ bản là mình thấy hai bài một tiền đấy khá là im ba khá là chơi dễ còn nếu mà kiểu ra được virus sớm thì mọi người có thể đánh virus luôn cũng được đấy là hai bài mình nghĩ là mọi người nếu mà muốn thực sự là leo rank thì có thể chơi nhá cân nhắc ấy từ từ nhá như vậy đẹp hơn này anh em ơi như vậy hợp hơn này wow như vậy thì nói chung là form khá là đẹp rồi bây giờ thứ mình cần là hai sao nữa thôi tầm này mà mình kiểu full hai sao bọn này ấy, chắc là đép bên chín thẳng đấy chứ bú luôn á nếu mà hai sao nhá mà hai sao ở đâu thì chưa biết muốn donate cho mà không có tiền vd có thể cho xin 50 k để donate được không à nghe gì mà ấy thế thôi không cần không cần em tú không cần <laughs> nhà ozi lấy lọ afk đánh va rớt à mình nghĩ là lấy cái này thì đánh va rớt đấy nhưng mà ăn năm con ha ozi ha năm con sương sương mua hai con chuột này ông nhở hai con chuột này thật ra là không ngon lắm bình thường ui cái à, cái cái đột biến này nhá mình gọi tắt là cái đột biến đi cơ bản là cái huyễn long đọc nó hơi khó anh em ạ nghe nó hơi khó cái đột biến này á cảm giác lấy cái sức sống mới này hợp nhờ giờ mình kiểu về đi chợ về có con nu nu hai nữa là bú luôn cái game này đấy anh tú cho xin mấy tip eco tiền đi mùa này eco khó quá vậy thì lại phải xem em tú rồi cơ bản là em tú đánh à, eco ấy là siêu đậm luôn nhưng mà em tú đánh à, eco eco trắng ấy thì hơi hơi đậm một tí kiểu em tú đánh ít máu quá con nu nu cầm dép mà cho em tú đây cho em tú đây nhà này chết đồ nhà này lấy rồi nếu mà nhà đấy lấy thì chắc là mình lấy một cái giáp máu nhá mình sẽ hướng đến một cái giáp máu giáp máu hay là hay là ấy nhở giáp máu hay là huyết kiếm nhở mình nghĩ là giáp máu ngon hơn đấy cơ bản là này giáp máu thì con uh, nunu của mình nó trâu luôn á lấy huyết kiếm thì con yali nhiều khi chả gánh được đâu u uh. và hôn tôi từ đó là giấc ca vang trong ngân làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu hòa vào cây vương vào nắng là khúc ca vang trong ngân trong bài ca ta bước thanh thang wow từ từ nhá mình tích tiền đấy anh em ạ uhm, khá là hay đấy nhờ mình cứ để lại con này nhá tí nữa mình có thể kẹp con này cũng được hay là kẹp kỵ sĩ nhở mình kỹ mình nghĩ là lôi long đấu sĩ là không ngon lắm nhở nhưng mà kẹp như vậy thật ra là mình nghĩ nó không mạnh lắm đâu cơ bản cái đột biến của mình á không phải là tầm này ngon đâu nhưng mà con rồng sớm thì cũng ok anh em ạ thì nữa kiếm một cái đồ cho con rồng này cũng được nhưng mà cái đột biến này à, có rồng sớm cũng chả giải quyết vấn đề gì nhiều á vẫn chỉ là thua thôi vẫn chỉ là thua thôi uhm, nu nu nữa này nhưng mà mình nghĩ là nếu mà đánh bằng nu nu ấy thì tí nữa kẹp bọn ấy vào ngon hơn thật ra là vừa rồi mình bỏ hai con kia hơi sai đấy sáu huyễn long thì nói chung là <coughs> hay là sáu huyễn long nhờ hộ pháp hộ pháp hai sao thì cho vào được cũng được mình chỉ hy vọng tí nữa đẹp nhất á ra, ra cho mình cái lõi gì nhà rồng hần á thì tí nữa cái đột biến này mình kẹp với con rồng khác thì nó sẽ ngon hơn tại vì cái huyễn long này con đánh bằng con rồng này mình nghĩ là không ngon lắm đánh bằng con nunu này thì ok nhưng mà đánh bằng con rồng thì kiểu nó bị phế á thành ra là mình nghĩ là tí nữa có cái có cái lõi rồng thần á thì ok còn không thì tí nữa mình bui cho nó cái à, kiếm súng nhờ cho con nunu kiếm súng không là đẹp ấy chứ còn không thì tí nữa con này cho nó một cái bến ngựa nè kiểu nó áp sát tới khá là hay chìm sâu đi anh tú à lại chìm sâu thì đấy hello hạ văn thiên nhá con xét lúc thì top một lúc thì top tám ảo vl à, con xét đấy nó đánh à, em nghĩ là tùy lobby á anh tô ạ kiểu nhiều người chưa biết cao tơ thì có thể là đánh được thôi còn nhiều người ta biết cao tơ thì em nghĩ là cũng cũng hơi năm mươi năm mươi á tại vì à, cơ bản là bài bài gì nhở bài xét đấy á mấu chốt của nó là phải lên tám đô ra được con rồng hoặc là kiểu phải phải ra một một con hecarim hai hoặc là con xây ra hai cầm đồ phụ á thì em nghĩ mới ok được viewer sang bên hết chè hết rồi à. em tú nghĩ là viewer kiểu bên à, anh so anh me chè anh xin hết rồi nói chung là mình like lên cơ bản là mình cũng kiểu đang buồn buồn thì mình like thôi còn thực sự là view thì à, chắc là mình cũng <laughs> không có nhiều á huyết kiếm mà hay là đợi một cái bút rồng đi nhờ mọi người nhờ uhm. có thể là mình bán hai con hộ pháp đi nhá bút rồng này hợp lý luôn lặp luôn chốt luôn nhưng mà cái này mà là đột biến ấy nhở cái này mà là đột biến kiểu đánh nhanh ấy thì trận này mình bú thật đấy chứ đùa đâu hmm. lên cấp thì nói chung là hết một tí tiền lên cấp thì hơi thọt nhưng mà mình nghĩ là lên cấp rôn một tí cũng được á cơ bản là mình đang có đôi á thành ra là mình muốn rôn một tí hơn rôn vài cái nhưng mà lại không ra gì à mình có ba đôi á thành ra là mình muốn rôn một tí anh em ạ đôn một tí nó hợp lý hơn nhưng mà lại không ra gì rồi em tú đi rồi ông này toàn bịp pure thôi anh em đừng tin à em tú bịp gì đâu em tú có bịp gì đâu <clears throat> mình nghĩ là xếp bo bo lại cho nó nổ nổ cũng được khá là hay á chiến binh à chiến binh hộ pháp đồ long à mình nghĩ là kẹp con hộ pháp chắc là con uh, bram là ngon nhất nhở vừa có đồ long với cả vừa có hộ pháp luôn khá là hay nuốt nào một nuốt đao này em tú cần win đấy thua thì hơi thọt tại vì cơ bản là mình roll mất tiêu rồi với cả mình cần con nunu hai ấy có nunu hai tầm này nó kiểu nó carry luôn em tưởng bài này đánh bằng ra xua bài này nếu mà để top một thì mình nghĩ là đánh bằng ra xua nữa nhưng mà tầm này à, kiểu trận này nó hơi ra xấu á với cả cái huyễn long trận này của mình không đẹp lắm thành ra là không biết là đánh được top mấy đây làm nóng trái tim kỵ sĩ à trái tim kỵ sĩ mình phải lấy á tại vì mình carry bằng con nunu mà thành ra là mình phải lấy á bùm nhiều đôi nhờ ba đôi lận anh em ạ nhưng mà tầm này mình không rôn được rôn là đi á nếu mà đẹp nhất thì mình có thể bỏ con này ra như vậy không khi tấn công hoặc bị tấn công có tỷ lệ gây sát thương phép tương đương tám phần trăm máu lên kẻ địch à thật ra là mình thấy bốn hay sáu nó cũng như vậy nhỉ mọi người nhỉ bốn hay sáu nó cũng như vậy á tại vì nó chỉ là cái tỷ lệ thôi thành ra là mình nghĩ là để như vậy nó sẽ ngon hơn nhỉ để như vậy đi tạm tạm như vậy đi đồ long làm gì dùng rồng mà ờ cũng hợp lý nhở vậy thôi bỏ nhá cũng hợp lý đấy cũng hợp lý đấy nhưng mà em tú nghĩ là cơ bản là lấy để cho nó tanh trâu á nhưng mà thôi nhở bỏ đi ờ bỏ đi hợp lý <laughs> mình cũng không để ý cái đấy lắm á hí anh à hello vi phong nhá đột biến dương là bú rồi à, đột biến dương là bú vội luôn á đột biến khác cũng bú á thần sứ hay là cái gì cũng bú cơ bản là đa con rồng này sớm thì khá là kiểu thuận lợi rồi mỗi tội là đột biến này thì nó hơi cùi thôi nhưng mà không sao không sao ra cái gì chơi bằng cái đó vậy tí nữa mà có biến ngựa cho con này nó thì binh nhá con này áp sát là binh á hoặc là trận này mình nghĩ là phải đánh bằng ra xua thì mới ok được nhà này sáu xét và có một nico à tí xét ba nói chung là nhà này cũng ok đấy tí xét ba nhà này mình nghĩ là cũng đấm ok đấy <clears throat> anh tú bảy tỷ view mười tỷ fan with lớp à nay lại la điền sáng không anh tú quá la điền sáng hay không thì à, để xem đó mọi người tám mươi view nhưng view nó chất lượng à hợp lý luôn anh tôi cơ bản là em thấy nhá ui vậy thì nó kẹp con ám long này vào không hay là kẹp talon kẹp talon vào xây ra chắc là không cần rồi đúng không talon không cái gì nhỉ em tú đang tính bảo là cơ bản là em thấy tám mươi view nhưng mà hình như là bảy mươi lăm người theo dõi và bảy người không theo dõi tức là bảy mươi lăm người ở đây đều gọi là từng xem mình rồi ấy thì em tú thấy khá là may mắn còn cơ bản là bình thường kiểu view cao nhiều khi cũng chỉ là được đề xuất á thì em tú nghĩ là nhiều người người ta có thể xem qua trận đấu đấy thôi xong người ta lại bỏ đi thành ra là ở đây được tầm 76 người gọi là từng xem mình rồi ấy, thì mình cũng thấy khá là vui ờ à hello anh tú hello tế anh nhá hello anh hello hồ quang minh hello anh em em tú cần nunu hai em tú cần nunu hai bây giờ theo mọi người thì mình nên lấy kiếm súng hay là lấy đồ cho con rồng trước nhở nếu mà lấy đồ cho con rồng này thì mình nghĩ là một cái ờ, thật ra là cái kiếm này thì chưa có cái gì gấp cho con rồng này ngon cả mình nghĩ là nếu mà để carry lắp lấy kiếm súng cho con uh, nunu đi nhở tại vì con nunu là đam phép thành ra là mình lấy kiếm súng khá là hay á tống nhà này trưởng phát chết thế đứng thề luôn á thua kiểu thua cho con roi này hơi bị nhiều á cay nhở kiểu nó urf nó trưởng đủ đam anh em ạ con rồng của mình phế quá một hai ba bốn thôi anh tú lại nhờ ai kẻ hộ à anh tú có nhờ ai đâu anh tú có nhờ ai kẻ hộ đâu kiếm kiếm kháng phép mình lấy cái đai máu nó cũng được lại là kháng phép à kháng phép thì nói chung là cái gì nhở cuồng đao trước à cuồng đao thì hợp lý luôn đấy nhưng mà cuồng đao phải khi nào ra cơ em tú không được nhặt nữa này nhặt cái này hơi tù đấy nhưng mà trận này thọt quá nhở hơi bị thọt đấy thọt quá thọt quá thọt quá thọt quá thiếu con da xua nữa là có chiến binh đúng không cuồng đao anh à hello anh hello đỗ minh hiếu nhá mùa trước xem vt mình lên được vàng cảm ơn vt à. nghe ấy vậy nghe cảm động vậy không sao không sao vậy thì mùa này sẽ lên một cái gì đó gọi là cao hơn nha mình nghĩ là con hộ vệ này chẳng cần kẹp đâu tí nữa mình có kẹp thì mình cũng kẹp mà bọn vệ sĩ á nhà ozin có con rồng này rồi và có virus hai chắc là mình thua anh em ạ cơ bản là tầm này mình toàn một sao á bài mình tính ra là có đúng một con hai sao nhở nổ đi nổ chết con này đi à đẹp hay được được được nu nu kẹp chí mạng chuẩn mà anh à nhưng mà hình như là nó vẫn hồi phục mà đúng không mọi người mình nhớ là nó vẫn hồi phục mà tại vì nó có đam phép nè mọi người ba nghìn bốn trăm thì nói chung là kiểu gì nó cũng sẽ hồi phục thôi thì mình nghĩ là kiếm súng khá là hợp lý đấy nhờ mỗi tội là không được nhặt thôi bắp huyết kiếm thì nó hơi gì gì ấy còn không thì tí nữa làm một cái nỏ xét hoặc là một cái hú tượng zone hai này ta lo này chắc là bỏ đi mình sẽ cô tiền lại sau nhá trận này mình nghĩ là phải cần ra xua ấy nếu mà để đánh bọn này thì mình nghĩ là cần ra xua thì mới đánh được vào top cao đấy còn không thì trận này hơi khó facebook này nó lỗi rồi toàn chửi toàn chê mà nó cho cái fan cứng à toàn chửi toàn chê mà lại cho cái fan cứng à nhiều khi kiểu khen hay là các thứ á thì nó lại không cho đâu nhưng mà nhiều khi nhiều người cũng không xem ấy thì lại cho mà nhà này nami hai à nami ba à? mình nghĩ là mình thua đấy cơ bản là mình không có đam gọi là đam sốc với bài mình là đánh đam kiểu lì lì á thành ra là tí nữa mình nghĩ là cần mấy cuồng đao cho con rồng hoặc là cần một cái quỷ thư để đốt đốt dắp lửa cũng được đấy tại vì cơ bản là bây giờ mình không có cuồng đao thì nó hơi gì gì á cao hơn là vàng ba không lên kim cương bạch kim gì thế? đấm đấm đấm hai hai hai lại thua con roi. Ờ, ờ. hai con tám vàng level sáu thì chả thọt bớt ham đi anh à em tú bớt ham đâu ý em tú bảo là thọt thôi nhưng mà cứ thua bị don roi urf á khó chịu nhở kiểu vào urf đam nó to quá nhưng mà trận này kiểu lobby đánh chậm chậm nhờ mọi người nhờ nhà ông ozin này afk ba ba rao đầu mà bây giờ vẫn còn cho mình là năm mươi máu ông này đánh xét mà bây giờ còn gọi là mười bốn máu à căng nhờ chiều đánh bài xét gặp huyễn long thần sứ à gặp cái huyễn long đấy đúng đúng đúng chết cơm luôn á đồ này hợp lý nhá wow giáp gai nhá tại vì mình để đồ này xét cho con con rồng đi bây giờ mà mình lắp châm súng thì nếu con đồng này không có đồ á ok khá là hay á em tú cảm ơn chú đình diệm nhá em tú ơi mai trời có mưa không em mà mai à mai chắc là không á dắt gai nhá nếu mà ra đa xua thì nói chung là thôi khi nào ra đa xua thì tính sau bây giờ một cái cuồng đao một cái vô cực cho zone không hay là một cái kháng hiệu ứng nhở nếu mà đánh gọi là con rồng này thì là cuồng đao với cả kháng hiệu ứng xong rồi tí nữa mình làm thêm một đồ đam nữa thì là diệt hoặc là gì gì đó cũng được chắc là mình phải lì đến tám á chứ ở đây mình rôn nó cũng hơi khó ra ra xua á sử dụng một lần rôn lõi đầu tiên để đổi lại win trích năm có hợp lý không anh tú á sử lận sử dụng một lần rôn lõi đầu tiên để đổi lại win trích năm có hợp lý không anh tú á là sao nhỉ em tú chưa hiểu lắm á chưa hiểu ý ông thế anh này lắm chưa hiểu lắm kiếm súng giờ đem tay cũng hồi phục hết mà ừ, cơ bản là bây giờ hai cái hai cái đồ hút máu á đều là hút máu toàn phần cả nên thành ra là lắp cho con nào cũng được phóng hỏa túi cứu thương là túi cứu thương là tất cả hiệu ứng hồi máu và lá chắn nhưng mà bây giờ cơ bản là mình không có gì hồi máu cả phóng hỏa thì nói chung là tí nữa không còn quỷ thư đúng không còn các đơn vị gọi là bắt đầu trận chiến đứng cạnh một đơn vị có trên 2.000 máu à 2.000 máu thì nói chung là chỉ có vài con thôi nên chắc là thôi anh em ạ mình nghĩ là lấy phóng hỏa đi mình chưa có giảm hưu á thì lấy cái này cũng được bỏ con này đi à ám long vào hộ vệ mình nghĩ là mình vẫn lên cấp rồi cho con này vào đi một chút hộ pháp thật ra là hộ pháp cũng chả làm gì cả ám long pháp sư đấu sĩ à giờ mình nghĩ mình không rôn đâu mình lì một tí đi lì một tí đi anh tú thấy dream cũ với quay mới con nào đẹp hơn em thì thích dream nhưng không đủ tiền mua dream xịn sò à nói chung là mình nghĩ là mỗi người mỗi gu à còn mình thì mình thích dream hơn đấy dream kiểu nhìn nó kiểu nó cổ cổ ấy với cả nó xưa xưa thì mình thích hơn nhưng mà nhà này con xét cầm ba tia kinh đấy đấm em tú chết luôn mà ui kinh nhở đầu đấy, người ta mình nghĩ là kiểu gì cũng chết tôi cơ bản là con xét cầm đồ này ấy tí nữa không có cái đồ gọi là ấy không mà thật ra là mình xem nhá bây giờ leo ở bảy gọi là đang sáu cuồng long đúng không tầm này mình nghĩ là gặp gặp ozin nè ozin đánh bài này khỏe đấy hmm. con này hai sao nè on nè à. cho con on vào không on thì có cc nhưng mà là không có hệ gì cả thật ra là hộ vệ thì con thờ vét chỉ kéo kéo được một tí thôi đúng không mình nghĩ là cho con on vào đi con on nhiều khi cc một phát cũng khá là hay á còn không thì kiếm con chiến binh nhưng mà cơ bản nãy giờ mình chưa rôn nó thành ra là chưa có gì cả mình sẽ hướng đến cuồng đao nhá hi em tú lần đầu xem stream mà hello nguyễn thái nhá tức là em đôn lõi đầu tiên để đổi lại cả một cái nguyên trích năm game đầu năm đầu game á nhưng mà ý là em dùng cái lõi gọi là nhanh zone mà nhanh kiểu trong một vòng một rau hả ý là vậy hả nếu mà đôn trong vòng một đao thì nói chung là anh thấy bình thường mà quan trọng là ra tướng là được chẳng hạn như đánh sriu hay là đánh xét ấy thì đôn thì thoải mái mà cái đấy thì chắc chắn là cần rồi ui nhưng mà tính ra nhà nunu của mình gặp mấy nhà gọi là như vậy ấy thì lại ngon nhở còn gặp mấy nhà kiểu đánh đam gọi là lầy lầy như kiểu nami với cả tạo siêu ấy thì bài của mình không ngon lắm còn mấy nhà như vậy thì mình kiểu áp áp xét được ấy thì, thì ok hơn wow tính ra là mình vẫn giữ máu đều ấy chứ nhở chẳng qua là bài mình không khỏe thôi nhưng mà vẫn giữ máu đều nên thành ra là mình nghĩ là trận này à, cố gắng đánh top bốn nhá nếu mà làm một cái huyễn long gọi là xịn sò hơn ấy, thì mình có thể đánh top cao được đánh kim long cầm tiến hóa tự nhiên vàng hơn một trăm đợi level tám chưa tới level tám đã cút à chưa tới level tám đã cút à còn bike à bike thì sao mọi người không biết là có được nhặt cung không ấy chứ nhà kia thì mình nghĩ chắc là không lấy cung rồi vẫn mất à lại là đồ thủ à phun đồ thủ à mình nghĩ là lấy cái đai đi tí nó có gì làm mà một cái gì đó gì gì gì đó Ê, nhưng mà đồ trông nó hơi ngấy ngấy á thật cái ông này hiểu ông dạy đổi một lần rôn rôn nói ấy á à thì anh tú thấy bình thường mà ra ý là bình thường mà ý là đổi một lần rôn lõi lúc đầu gì thì nói chung là tùy cơ bản là ví dụ mà ba lõi em không thích hoặc là ba lõi kiểu không xài được thì em anh tú nghĩ là đổi được nhưng mà ví dụ mà là lõi bạc ấy thì không nên còn lõi vàng hay lõi kim cương thì nên còn lõi bạc thì nhiều khi mình đổi xong ấy tí nữa kiểu ờ, mấy đao sau ra lõi kim cương ấy kiểu mình bị xấu hơn á thì nó tù tù túng hơn nhiều á thật ra là mình có cái phóng hỏa rồi thành ra là mình nghĩ là không cần không cần quỷ thư lắm ấy mình đang muốn hướng tới cuồng đao trước anh em ạ cặp bài này lại thua này cơ bản là người ta đánh bằng đam kiểu pháp sư á thì mình bài mình chịu luôn á con đồng mình còn chưa có đồ nữa cơ còn không kịp sức dùng mới nữa phế chưa ai da nhà này mạnh nhà này với nhà ozin là nhà ozin cũng va rớt ba này kinh đấy nhà ozin va rớt ba gần thua nhà này ấy hả bịp vậy win mà win có một chết này mấy ông này đấm yêu nhau à gippi rồng ba <laughs> top ba à? đen vậy đen à kíp bị đen à hai con rồng này à đấy chưa mình bảo trận này mà ra được cái lõi gọi là rồng thần đấy là siêu mạnh luôn đấy là bài mình siêu khỏe luôn á nhưng mà mình cũng chỉ là <laughs> tiếc quá cái ông này có thực sự là đã lên danh cao thủ không vậy trời à? em tú hiểu mà nhưng mà ý là ý là ý là em tú giải thích rồi đấy chứ còn cái đấy thì hiểu mà có gì đâu mà đổi lại đổi lại đen hơn và bắt đầu thấy tiếc nuối trước khi lấy lõi trước à nói chung là em tú nghĩ tùy kiểu ví dụ mà lõi bạc ấy thì mình nghĩ là không lên kể cả xấu thì anh em có thể chọn một cái lõi nào gọi là chơi được á còn như tơn vừa rồi của mình thì hai cái lõi kia kiểu nó xấu quá thì mình mới bỏ thôi còn ví dụ mà một cái lõi thì gọi là xài được như kiểu là tiếp tế trang bị hoặc là như kiểu là sức sống mới này á nó cũng gọi là xài được thì mình lấy thôi hoặc là tụ điện đao đấy thì mình cũng lấy cũng được đấy nói chung là kiểu cảm giác gọi là không gọi là phế kiểu không phế hẳn ấy thì xài được thì cứ lấy thôi còn như kiểu là nó phế luôn hoặc là nó bắt mình phọc bài ấy, thì mình bỏ đi cũng được nhờ vào lõi vàng và lõi kim cương thì mình nghĩ là không nên đổi à quên lõi vàng với lõi kim cương á ví dụ đao đầu xấu á thì mình nghĩ là nên đổi luôn quyết đoán luôn còn lõi bạc thì mình nghĩ là tùy nhiều lúc không cần đổi cũng được không sao cả mình nghĩ là đổi lại một cái cuồng đao nhá cuồng đao vút rồng nữa à? lại là con rồng lại là một đống một đống ap à lấy luôn đi cuồng đao trước này đồ này à đồ này nói chung là tí nó có ra xua thì ngon này giáp máu vuốt rồng với cả huyết kiếm hoặc là vô cực nếu mà là vụ ra xua thì vô cực còn nếu mà tầm này chưa có thì mình lắp cho con zone trước lắp cho con zone trước thì mình nghĩ là nên lắp cho nó một cái huyết kiếm thì nó hồi phục nó sẽ là ok hơn nhở đừng nữa trên tim đừng tin gớm so cút đấy à có gip mi là mình làm minh chứng rồi à <laughs> chị ơi lỗi kỹ thuật tí anh em chiều chơi xét đấm con leona thần sứ từ đầu game sang tới urf vẫn không chết à đấm con leona á à? nhiều khi người ta đặt con uh, nunu vào mồm mới khó chịu anh tô ạ con leona nhiều khi em thấy còn đỡ đấy cơ bản là con nunu uh, thường thường sẽ là con bui đồ còn con leona thì nhiều khi nhà xét kia vẫn dãy được à kinh nhở mình nghĩ là mình phải roll được một cái gì đó để mà dãy á mình cần đôi một cái gì đó hay ho hơn anh em ạ rôn đen kia elite hai à không cần lắm nhở elite hai à ám long hóa hình à ám long hóa hình mình nghĩ là không cần đâu cho tạm con zone đi tí nữa có thì mình đổi cho con ra xua sau nhá cái kiếm đi con này cứ giữ lại này con elite này chưa cần lên đúng không đấm ngay đấm ngay không ai đấm xét để để em tú đấm xét được chưa để em tú đấm xét đấm xương xương ngay đấm xương xương ngay con nunu của mình lên ba là mạnh lắm luôn á với cả bây giờ mình cần thêm hai con gọi là vệ sĩ à con kỵ sĩ nữa rồng này à nhưng mà rồng này không kẹp được ui rồng này lúc mà mình đánh xét thì chả bao giờ ra đâu còn giờ không đánh thì nó lại ra auto ra anh em ạ rồng này con kim long này à. neko hai thì đánh bằng cc khá là hay nhở nhưng mình nghĩ là form như vậy là mắc binh nhất rồi á kể cả cc nhưng mà không có cái gì gọi là cộng dồn vào thì nó cũng thế à đây ôi thứ âm tú cần ở đây mọi người ơi từ từ nhá từ từ nhá mua con này vào bán nè vui này con này bỏ đi này tí nữa mình đổi đồ con ra xua nhá kiểu lấy cc của nó thôi cũng được anh em mạng xong rồi tí nữa mình đi kiếm một đồ cho con rồng nữa là mình nghĩ là ok đấy là bài mình ổn áp đấy được chưa được chưa được chưa anh vt kỹ năng không cao nhưng được cái thân thiện à nữa nữa nữa kỹ năng không cao mà nghe buồn vậy kỹ năng không cao à? thôi nói chung là mình thì nói chung là tự nhận là kỹ năng không cao thật nhưng mà được cái là cũng biết gọi là chơi game một chút chơi biết biết biết chơi game một xíu biết chơi game gọi là xương xương xương xương rồi đen tận cùng của cuối cơn đau mình cần muốn heo con rim nữa đúng không mình nghĩ là chưa cần tháo đồ đâu mình thiếu con con rim đấy anh em ạ con rim nữa thì mình có kiểu năm kỵ luôn đấy thì chắc là khỏe hơn on chắc là khỏi cần đi sen sủng này bỏ hết đi mình nghĩ là cần thêm một con uh, cần thêm một con gì nhỉ cần thêm một con à, kỵ sĩ nữa là đẹp đấy xong rồi tí nữa kiểu binh binh hơn nữa thì à, lấy được một con ra xuông ngựa nữa là binh luôn á là đẹp luôn là đẹp cái bài luôn gặp mấy nhà pháp sư này mình chịu á mình chỉ đánh với mấy nhà đám tay thôi còn mấy nhà pháp sư này thì kiểu nó trưởng kiểu gì cũng chết à mình không đỡ được nhưng mà đẹp được nhiều phết thôi à, ok một là lấy huyến long hai lấy ngựa ba lấy chiến binh bốn là lấy chiến binh rồng đấy nói chung là bốn cái mình đang hướng tới đấy tú đêm có xem bóng đá không nhỉ à, em tú chắc là không ui ra xua cầm huyết kiếm mà hoặc là mình lấy diệt nhá mình lấy diệt thì có đam còn cầm huyết kiếm thì không có đam nhưng mà nếu mà cho thì vẫn lấy đấy à, không được nhặt nào vậy thì mình lấy diệt đi kiếm súng hay là lấy ấy nhở hay là nguyên trượng nhở kiếm súng đi tí có gì mình lấy huyết kiếm ra ra xua nhá tám huyễn long mà nhưng em tú em tú không có ấn mọi người ơi nếu mà có ấn thì biết mới đủ được còn không thì không đủ nhưng mà có cái tám huyễn long này kinh luôn đấy chứ nhưng mà mình nghĩ là mình dôn một con ngựa đi đây rồi ok đấy vậy này vậy này vậy là chấm dứt rồi đúng không vậy là tất cả đổ xuống sông cho con này tầm này nếu mà lì lên chín được thì mình sẽ dôn được Jesua hai và kẹp được thêm một chết có thể là kẹp được con bạc hoặc là kẹp một con gì đó bất kỳ nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không lên chín được cái bài này đâu cơ bản là toàn một sao thứ nhất thứ hai là bài mình cũng không có gì gọi là cơ sở để đến chín á nên chắc là mình sẽ rôn là tám anh em ạ biết chơi game dương xương thắng thì nhắn tin khoe à có đâu anh tô lâu lâu vui khoe một xíu nhưng mà năm kỵ thì mình nghĩ là con nunu của mình trâu hơn rồi đấy có được sức sống mới không vậy hay được sức sống mới một tí này khá là ok đấy ra xua của mình mà có đồ đam là chắc cũng, cũng bình ấy chứ chẳng qua là gia sô của mình không có đồ đam á nó chỉ kiểu cc thôi anh em ạ nhưng mà gặp mấy nhà phát sư thì ờ, đánh lầy lầy mình càng thua người ta trưởng càng nhiều mình càng thua không chắc là mình rôn nhá ờ cút đến nơi rồi rôn xem được cái gì hai sao không nguyễn long soraka nunuba đi nunuba cũng được nunuba mình nghĩ là ok đấy gặp nhà này à gặp nhà này xếp thì hơi xấu nè cơ bản là con xét đấm đấm được mấy con này trước á nhà này mình nghĩ là nếu mà muốn win á thì kê luôn con này vào mồm con xét nè là win được mình phải dồn nunu ba để dãy anh em ạ không lên cấp rồi nhưng mà giống chết luôn đấy nhở sáu con là chết luôn đấy còn năm con thì chắc là chưa chết cố lên đép nốt đi cố lên rồng ơi hay hay từ từ nhá bên kia hết đam rồi nhá chắc là win được anh em ạ hợp lý đấy bên kia hết đam rồi dãy dãy dãy dãy cái dãy dãy cái có con gì sau anh kỳ kìa con gì đấy có con gì đấy mới đầu mùa danh vàng cứ nhà nào lên bốn vàng năm vàng ba sao thì được gáy như như được mùa cơ bản là đầu mùa mình nghĩ là kiểu nhiều người chưa biết chơi ấy thật ra là mình thấy đầu mùa kiểu bài xét nè chẳng hạn ví dụ như một bài xét thôi ví dụ mà mọi người gặp cái lobby gọi là chưa gọi là biết chơi lắm ấy, thì mình nghĩ là kiểu gì à, anh em đánh lì lì á như mình hôm qua có một trận gọi là bài xét còn tầm 14 máu mà còn bách được cơ nhưng mà kiểu vào lobby mà ai không biết chơi ấy thì cho dù là anh em còn tầm 20, 30 máu mà anh em lúc đấy bách á gặp một nhà mạnh thì anh em cũng đi à thành ra là mình thấy ờ không có gì cả trong tú đần ấy cho em tú xin một con Nunu ba đây em tú dãy dãy một tí nào một con Nunu ba đi là được luôn á mạnh khởi luôn á hứa soraka ngựa đây ồ một con nữa nhá một rào nữa à? gặp nhà ozin với cả nhà kia lắm tú đợi đi rồi anh em ơi gặp nhà kia với cả nhập nhà ozin lắm tú đi rồi cơ bản là nhà người ta có diệt xong còn ra su hai nữa cơ thì mình win kiểu gì mấy nhà này đây đồ thì sida nữa cơ phế phế phế nunu ba thì còn có hốp nhá nhưng mà nunu ba cầm cái diệt này thì cũng đi à chắc là thua rồi á nhà này còn đang một máu nữa chứ cái nhà mà đang cạnh tranh với mình thì mình gặp luôn à thành ra là mình phải tự xử mà tự xử thì mình chắc là thua rồi từ từ nhá nhưng mà con da xua này còn sống anh em ạ hmm, cố lên nhưng mà giống solo lắm solo thì thua anh em ạ ai da solo kìa không là win rồi solo thì chịu á nó còn nuba đấy đây rồi nuba này bán heo con rim đi à hay là bán con à, zone nhở mình nghĩ bán zone đi nhưng mà đau này thì gặp lại hai nhà pháp sư gặp hai nhà pháp sư thì hơi mệt bây giờ nhà nào đấm cái này đau hơn đi thì ok còn mình gặp nhà hai nhà pháp sư thì kiểu hơi khó đấy từ từ nhá mình có cách anh em ạ mình nghĩ là để con nunu đi vào góc ấy thì nó ok hơn đi ở giữa thì nó hơi cùi đấy gặp nhà này có con rồng kia hơi ghê đấy có con rồng pháp sư kia hơi kinh không biết là có ăn được không gf ozin lớn hơn gf vt e à thì ozin đánh hay mà em tú có nói nói gì đâu con con kia của mình cc cá tốt nhá nói chung là đánh với mấy nhà pháp sư ấy mình nghĩ là anh em nên xếp con nunu ở góc ấy kiểu nó lao vào thì nó nó lao vào co luôn còn anh em xếp ở giữa kiểu gì nó cũng kẹp vào mấy con như kiểu là silat hay là con con gì nhở con silat hay là con kia ấy thề luôn đấy con roi này đúng mạnh luôn á ai da rồi ông nào thua ông này vậy cày đấy bài mình mạnh lắm rồi đấy cơ bản là mình nghĩ là do đồ của mình kiểu nó cứ lầy lầy lầy ấy thành ra là yếu thôi con đồng của mình mà có đồ kiểu như là diệt hoặc là thêm một đồ đam nó thì ok hơn cầm hai đồ này nó hơi cùi với cả mình nhiều một sao quá tưởng thắng rồi chứ mò mò mò vào đến nơi rồi xong rồi cút cút à. mò mò vào không phải chết à hay á con ngựa này à, con con nu nu ấy hay á hôm qua ông này canh giờ người ta ngủ xong like à hôm qua em tú hơi khó ngủ anh tô ạ hôm qua hơi khó ngủ top năm mà cái bà này nói top năm xong rồi top năm thật à lý thuyết với chúng tôi á chịu rồi con nunu kiểu càng trưởng về sau nó càng nhiều đam á <laughs> thành ra nó trưởng phát cút luôn con nunu mà mặc dù là con nunu mình thấy đang nhiều máu ấy nhá vẫn cút anh em ạ có vuốt rồng như kiểu không có vuốt rồng thì nói chung là bản này mình thấy hồi máu khá là hay nhưng mà bù lại thì ờ, <tsk> nó không có phản đam á, thành ra là mấy con pháp sư kiểu nó nó không có bị uh, chết sốc như là cái con cookie mùa trước nhiều khi uh, mùa trước con morgana cầm cái vuốt rồng ấy con cookie bắn xong rồi tự lan ra chết mà đúng không đâu cần làm gì đâu hơi phế một tí đấy cũng mạnh nhỉ chào tú đẹp dai có nhớ em không vậy à? hello minh quân nhá đánh với roi không sốc đam mà lì trì là dễ đi à, hợp lý luôn đấy với cả rất là urf á mấy rau mình kiểu tầm ba chấm á toàn thua là do urf anh em ạ nên là hơi kiểu nó bị ít máu một tí á nhưng mà mình thấy cái bài huyện long này khá là hay á chắc là mình phải chơi bài huyện long này nhiều á <laughs> gớp chìa nay lọng dạ thế là gớp chìa hôm nay like trên bếp cá nhân à, ngọc thạch các mọi người hôm nay em tú có coi một chút có coi một chút gọi là trên bếp cá nhân ngọc thạch ui tính ra là tầm này đang top chín là hai mươi mấy điểm mà top chín server ảo nhờ khó ngủ vì thiếu ai đó à anh tú à ai đó là ai đó vậy ai đó là ai đó ủa anti ông này mà sao có phan tướng vậy vậy trời à đời như thế anh em ạ nhiều khi mình không thích cái gì ấy thì người ta lại càng cho mình cái đó còn nhiều khi mình ờ, thích cái đó thì lại đâu có được đâu đúng không thành ra thành ra là ghét của nào trời cho của đó được chưa chuẩn câu nói đấy chưa tận cùng của cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu em cũng bị khó ngủ à nhưng mà em em em thao thức vì ai đấy em khó ngủ vì thiếu ai đấy em khó ngủ vì thiếu trung hiếu lè à anh tú có play andy kutia trong Spi X Family đi á. Anh Tú có play Anza, Anza là cái gì đó? Tính ra là mọi người nhiều khi nói mấy cái mà mình kiểu mình không không biết luôn á. Nhiều khi mình ít khi xem mặt hình hay là ít khi xem phim lắm thật. Kiểu mình <laughs> mình kiểu hay lướt lướt Facebook thôi. Còn như kiểu là TikTok hay là mấy cái như kiểu là Instagram hay là mấy cái mạng xã hội khác ấy, mình cũng ít dùng lắm mình chỉ kiểu hai lướt facebook là chính kiểu lướt lướt một chút đó mình lại chán rồi mình lại qua youtube qua youtube thì mình lại coi highlight cái này coi highlight cái kia thành ra là một ngày đối với mình chỉ gọi là nó hơi nhạt nhẽo đấy kiểu mình ít đi ra ngoài lắm ít va chạm lắm thành ra là nhiều cái ở ngoài thì mình cũng kiểu bị tù túng á chả biết gì cả thật suốt ngày cắm đầu vào cái màn hình chơi game ờ bảo sao chả ế anh em ạ bảo sao chả ế bảo sao chả ế ơ thế em ghét anh tú được không à được thôi chê à mình còn không có fan cứng nè bạn à nay chủ nhật thì có gì làm đặc biệt không bạn á nay chủ nhật à chủ nhật thì thường thường nói chung là chắc là đi à, đi nhậu đi à, nhẹt thôi xong rồi chắc là cái đó ấy. thêm một vài cái đó nữa là đẹp lobby này thì chỉ có một cao thủ thôi và còn lại là toàn kim cương à thành ra là trận này mình có dù là top một thì cũng chỉ được cộng tầm khoảng à, mình nghĩ là tầm được bốn mươi bốn hai gì đó hoặc là bốn 45 khung em ghét người đó lắm mà ghét người đó à nhưng mà lại không được trao người đó đâu đánh va Varus dvd à va đớt à va đớt thì nói chung là nếu mà ra kiểu form uh, form thượng long đầu game ấy thì em tú chơi luôn nhá tại vì khi mà ra thượng long từ rau quái ấy, thì mình nghĩ là anh em sẽ gọi là dễ chơi bài đấy hơn thành ra là nếu mà ra thì mình tận dụng luôn còn không ra thì mình sẽ đánh gọi là bài khác đây để mình đánh mấy cái bài dễ là rank anh em xem nhá còn trận vừa rồi là mình đánh theo tình huống thôi cơ bản là ra con nu sớm với cả ra được cái huyễn long tụ điện á mình thì mình chưa chơi bao giờ thành ra là mình muốn test thì mình nghĩ là nếu mà đánh để đánh gọi là cái đột biến đột biến tụ điện vừa rồi mà để top cao á thì mình nghĩ là phải cần một cái biến ngựa một cái biến ngựa cho con da xua và là da xua hai ở level tám thì mới top cao được còn không đánh bằng con rồng kia không thì nó hơi hơi gọi là bị yếu xìu một tí cơ bản là cái cái đột biến đấy không giúp cho con rồng mạnh hơn đấy nó chỉ giúp con nu với cả con da xua mạnh thôi xét cầm dép mà chắc là mình không lấy mình sẽ lấy kiếm dao này nhá xét cầm kiếm à quên xét mà cầm kháng phép là mình cũng lấy ấy chứ nhưng mà nó cầm dép thì thôi anh em ạ chê chê <laughs> đau lòng chưa anh tú toàn toàn tàng té bên trần đi hưng á có không vậy tàng té ở đâu đấy anh tú không chơi bbm mà leo nhanh thế à <laughs> mình cơ bản ui từ từ nhá cái huyễn long thần sứ này à, hay là một trận nhờ khá là hay ấy. hồi năm mươi phần trăm máu tối đa mình thấy cái đột biến này khá là hay á tại vì mình đánh một lần rồi nên là mình ờ, nghĩ là nếu mà ra kiểu đi form một rồi thì mình chơi luôn nhá bài thì dễ vào top à mình nghĩ là bài xét thì hiện tại đang khá là dễ chơi đấy bài xét hoặc là bài à, sriu nhá hai bài một tiền khá là dễ chơi còn không thì có thể chơi varus đây nhá mình đang có hai con thượng long rồi nè nếu mà đao sau tự ra cho mình thêm một con thượng long nữa thì mình có thể đánh varus cho mọi người xem luôn được chưa chê nhưng cho vẫn húp mà chê nhưng cho vẫn húp mà chả húp vội chê nhưng mà cho thì vẫn húp vã em tú vã nhưng mà chắc là mình vẫn bán con leona này nhá cơ bản con leona cầm kiếm thì khỏi anh em ạ năm tiền à năm tiền thì nó hơi xấu senna đấy như như cái đao này không ra được cái thượng long này thành ra là nếu mà để chơi thì nó cũng hơi tù hmm. hai con này à nói chung là mình cứ bắt lại mấy con một tiền trước nhá mình cho con uh, tam uh, con con heo vào đi cho một chút bang hội vào đi sd chơi sd chơi sao rồi sd mọi người chơi theo form uh, hộ pháp với cả hộ pháp với cả ngọc long nhá thì nói chung là rôn ba sao thôi xong rồi mua đồ phép vào nó là được huy hiệu lôi long là nhỏ nhưng có võ này thông thạo trang bị tướng bang hội giữ trang bị nhận ba mươi lăm giáp và thêm hai trăm phần trăm hiệu ứng cơ bản nào ui tính ra lấy cái lõi này đánh chuột khá là hay đấy nhưng mà nếu mà để đánh varus thì mình nghĩ là nhỏ và có võ sẽ hợp lý hơn luyện rồng này nhờ mình chưa có con uh, gì nhở mình chưa có con kia anh em ơi thành ra là hơi cùi á bán con này đã hai con xét này chắc là bán à, hai con này chắc là bán đi úp cấp cho con này vào cũng được mình cơ bản là chưa có huyễn long á nên là hơi cùi nếu mà bây giờ lắp thì nói chung là nếu mà đánh ba đớt thì mình nghĩ là lắp hai kiếm hoặc là gật hoặc là vô cực đều được nhá nhưng mà đồ co của nó thì mình nghĩ là vẫn phải là cuồng đao ấy có cuồng đao thì đép mới dễ được không thì nó đép hơi khó đấy chỉ đánh bài va đớt d à đây đây đây được luôn anh tô vậy thì trận này em tú đánh va đớt nhá nhưng mà đánh va đớt nói chung là trong tình huống này thì nó hơi xấu tại vì nếu mà đánh va đớt thì em nghĩ là phải ba ba thượng long sớm ấy tích từ đao quái luôn á thì tí nữa rôn nó gọi là hợp lý hơn nó hách tiền được hơn á nhà này thì nói chung là lấy cái này chắc là cũng đánh xạ thủ thôi không biết là đánh ờ, không biết là đánh con xe ra hay là đánh varus đây cho em tú đép được một hai chết là đẹp chịu nhưng mà lại ném vào đây à khó chịu nhờ may là vẫn đủ đam giết được một chết á Ui, con này nói chung là nó chỉ cc đúng không chứ nó đâu gây đam mấy đâu ba trăm đam mà tính ra là hai sao cc một phẩy năm giây cũng khó chịu phết đấy chứ đây rồi ok đây nhá anh tố một bài ấy nhá một bài uh, một bài virus cơ bản nhá chiều anh tô nhá hai đánh zone zone thì nói chung là huyết kiếm huyết kiếm với cả đại bác với cả cuồng đao cũng được nếu mà đánh zone á thì mình thấy đồ đấy khá là hay mình nghĩ là phải cần cuồng đao với cả huyết kiếm đấy còn đồ còn lại thì một là kháng hai là cầm uh, đại bác đều được nhưng mà mình nghĩ là đồ nào cũng ok á. hello anh vt nhà hello trần linh nhá lớp chè này hơi ốm mà lớp chè ốm từ lâu rồi á bắt mũi kiếm đi nhưng mà gặp bài này có cái giáp gai ấy thành ra là mình tự nhiên không muốn lắp vô cực lắm đầu nhở nguyên nhà anh em ạ nhưng mà có virus sớm thì mình nghĩ là cũng khá là ok đấy không tệ lắm chẳng qua là mình chưa tích được mười tiền thì nó hơi thọt thôi hmm, xét à xét sủng à thôi nhá đánh virus nhá vậy thì mua lại con nào nhở nếu mà đánh virus thì mình nghĩ là không cần nuôi bọn này lắm chỉ cần gọi là bắt nếu mà đánh virus thì anh em đánh con virus với cả con uh, Skagner với cả một con gọi là Uilaui thôi nhá. Không cần gọi là đánh sáu thượng long đâu, ba thượng long thôi. Xong rồi form ở bảy thì mọi người roll cho mình là bốn đấu sĩ. Thì nếu mà roll ra được con Sefin thì à, con Sifen á thì nó ok hơn. Anh Tú ơi mở server Discord đi anh, em làm quản trị viên cho à. <laughs> Làm nhưng mà mở mở đấy làm gì đấy? Trận đầu quán kèo không á, em Tú không anh Huy ơi. Ờ tính ra nãy giờ mình không ghi lịch sử đấu luôn á. Thật ra là mình mới đánh một trận mà nhà quên mất trận đấu em tú còn top năm cơ anh huy ạ thành ra là không ăn được đét được một chết mình nghĩ là thành công á bây giờ mình sẽ hướng đến cung trước nhá tại vì mình nghĩ là cần ba tia với cả cuồng đao cơ thành ra là hai cung còn không thì nói chung là cứ phải hướng cuồng đao trước đã còn ba tia thì có thì càng tốt còn không có thì thôi nhá vtvt dân chơi lức lức tiếng hà nội à con này là con à, ấy cầm xẻng à xẻ à, quên là cung một tiền là phế đấy sẻng à sẻng xoay bài không thật ra là có bài sát thủ đang chơi cũng khá là hay nhá uầy tính ra là vừa rồi mà mình lấy được sẻng là mình đánh sát thủ ấy chứ thật bài sát thủ mình thấy chơi cũng khá là bướng đấy sát thủ anh em đánh bằng con à, DNA với cả con ô lạp khá là hay anh đang anh đang danh gì rồi anh tú à em tú đang danh à, cao thủ hai mươi hai điểm trương tuấn tú bạn thân vi đi giang hồ đất cảng à. <laughs> thôi, thôi xin xin riêng trương tuấn tú thì em tú xin nếu mà bây giờ mình lên cấp thì mình sẽ đép được nhưng mà mình sẽ hơi thọt tiền hơi thọt tiền một xíu trận này mình có nhỏ và có võ thành ra là mình nghĩ là không sợ thọt máu lắm đâu nhà này trông lực ấy nhở à có giáp chết luôn rồi à ê tính ra là có cái giáp chết lỗi nhở tự nhiên tầm này có một cái giáp chết sáu chết thì ai mà đỡ được đúng không wow tự nhiên cái lõi cái lõi này xong rồi bây giờ đi chợ còn nhặt được xẻng nữa vậy thì mình nghĩ là nên gọi là hạn chế xẻng ở rau hai hai chấm thì nó sẽ hợp lý hơn đúng không chứ bây giờ mà người ta nhặt à, một cái xẻng ở ở cái lõi xong rồi đi đi chợ nhặt được một cái xẻng nữa thì ai mà đỡ được thật ra là mình không úp cấp thì mình nghĩ là mình vẫn sẽ sẽ sẽ win nhà này thôi cơ bản là nhà này yếu quá ê từ từ nhá pha đấy là mình không úp cấp là mình thua ấy chứ nhưng mà mình úp cấp mà mình thua được thì càng tốt anh em ạ đừng sdu ơi bắn chết đi win rồi anh em ơi à. win đẹp luôn mình nghĩ là mình không úp cấp thì đẹp hơn nhở cơ bản là không úp cấp thì mình sẽ có lưu bốn á thì nó ok hơn úp cấp ra vừa rồi thì nó hơi thọt phế chưa em tú phế chưa vậy thì phải bán con này đi rồi bán con này bán con này đi tích tiền nhá hai mươi tiền là thọt đấy nhở và đốt tập dưỡng sinh à và đốt của em tú chưa có đồ mà thành ra là hơi hơi cùi miếng một tí anh em ạ nhà này đánh sát thủ à đánh sát thủ cũng là một bài khá là khó chịu nhá mình nghĩ là mình win rồi thì mình lắp đồ mình giữ máu luôn nhá tí nữa mình sẽ hướng một cái cuồng đao nữa thôi tại vì vô cực thì mình thấy cũng một nhà giáp gai rồi ấy thành ra là lắp nó hơi bị tù tù á kiểu gặp nhà đấy kiểu mình lắp giáp gai không phải dễ thua nguyên nhà lắm để hai kiếm đép là dễ anh em ạ không phải để cho dễ mà là tí nữa kiểu đỡ bị thua nguyên nhà nhà này có tam ken hai kinh nhở chitana cầm cho mình là cái quyền năng luôn à bướng đấy, lắp đồ bướng đấy sát thủ mạnh và anh tú ơi con diana vô cực kiếm súng quyền năng bất tử luôn á ừ, nói chung là sát thủ mạnh tại vì mình đánh bài xét đấy lâu lâu bị sát thủ đấm khá là nhiều đấy nhưng mà bài sát thủ mình nghĩ là phải cần một cái ẩn biến hệ cơ thì sáu sát thủ thì kiểu nó khỏe khoắn hơn hẳn còn không thì nó cũng bình thường à đồn cái đấy u rồng kim long à từ nhá mình xem dòng kim long trận này à, đồ của nó là cái gì đây từ từ nhá nếu mà ra đồng kim long rồi thì mình đang muốn xoay bài một tí đấy mình muốn xoay qua đánh à, bài xây à, ra hơn tí nữa cho con này tanh luôn tại vì bây giờ ra được con rồng này nó khá là ngon đó mình thấy khá là ngon đấy con rồng này tanh được anh em ạ ra con đồng này thì lại ngon nghẻ anh em ạ nên chắc là để luôn cũng được he có rim mà từ từ nhá hơi ra thiên hướng gọi là bọn à, bọn xe a đấy thành ra là đánh xe a cũng được anh em ạ đánh xe a cũng được để cho con va đớt cầm đồ này để ép tạm đi một cái ba tia không tại vì cơ bản là đồ này mình nghĩ là đánh nhanh rồi còn không một tí nữa ưu tiên một cái diệt với cả đồ tanh lắp cho con này nữa là đẹp hợp lý chưa hợp lý chưa có thể là mình bán một con sen đi cũng được hay là bán svu nhở bán svu đi thì tí nữa không có xạ đâu vào mà nhưng mà tí nữa cơ bản là mình cũng xài sen á không thật ra là mình là không cần xài sen lắm con này bán một con sen đi để con sriu đi có gì kẹp bằng con sriu cũng được tỷ lệ à lâu lâu nó ra được mà mọi người cơ bản là con con đồng này cũng là một con bốn tiền mà thành ra mình nghĩ là ra được chuyện bình thường thôi nhưng mà mình vẫn chưa đép được ấy cơ bản là bài mình toàn một sao hai phần trăm xây ra kẹp gì anh á xây ra thì mới có thể kẹp mà cuồng long nhá nói chung là xây ra mình nghĩ là kẹp được nhiều ấy anh em kẹp tanh là được còn lại thì bình thường anh em à, đánh con xây ra bui cho nó cái cuồng đao á là ok nó chỉ cần một thời gian là ok rồi tấn công điểm yếu nhất thống và tụ điện à không ngon lắm nhờ cảm giác không ngon lắm tấn công điểm yếu thì ờ, cũng được tụ điện với cả nhất thống thì mình thấy không ok lắm này bỏ qua được này tấn công điểm yếu không hai nhà giáp gai ở hàng trên là khá là trâu nhở cơ bản là lõi bạc ấy mình không muốn đổi lắm ấy nên chắc là lấy cái này đi lấy cái này đi lấy cái này đi lấy cái này đi mình nghĩ là không cần lên cấp đâu cho một phần trăm tốc độ đánh cộng thêm mỗi vàng đang sở hữu à nhưng mà trận này trông giống đời đi lắp dna đồ gì em yêu ở à? dna anh cứ lắp à, vô cực à, quyền năng vô cực quyền năng vô cực quyền năng bất kể một đồ hồi phục chắc là bàn tay còn không thì anh có thể đánh như kiểu là kiếm súng kiếm súng uh, kiếm súng uh, nỏ xét hay là quyền năng gì cũng được nói chung là em nghĩ là con dna nhiều đồ á thường thường thì lắp vô cực cũng được anh tô ạ vô cực kiếm súng với cả quyền năng cũng được đấy còn không thì nỏ xét mỗi đòn đánh có năm tỷ lệ rơi ra mỗi đòn đánh có năm phần trăm tỷ lệ rơi ra một vàng à hmm. trận này mình nghĩ là phải rôn gọi là đỏ đỏ ấy kiếm được một con gọi là rồng hai ở tám ấy à ở bảy ấy may ra với bách buộc trận này thế của mình không đẹp lắm này hơi xấu đấy hơi xấu cái xa đấy dna siêu siêu hút máu à lên cấp không nhờ lên cấp thì mình nghĩ là chưa cần lắm đấy nhưng mà chắc là mình không mua con này vào đâu tại vì ờ, cái đồ này ấy cứ cho một phần trăm tốc độ đánh cộng thêm với mỗi vàng ấy thành ra là khi nào mà combat gần xong thì mình mua nhá đấy là một cái gọi là trích nhỏ thôi đánh xe ra thì chấp lõi hả anh à đánh xe ra sao lại chấp lõi mọi người em tú có chấp lõi gì đâu sát thủ để cần vô cực mới thiếu tối ưu được sát thương anh ơi à hợp lý luôn thì nói chung là ý mình là vô cực kiếm súng hoặc vô cực kiếm súng ờ, quyền năng hoặc là vô cực nỏ xét ờ, hoặc là vô cực nỏ xét với cả kiếm súng ấy nói chung là một đồ hồi phục một đồ đam với cả một đồ mình nghĩ là châu châu ấy thì quyền năng là được còn không thì lắp bàn tay nói chung là mình nghĩ là tùy tình huống à có dna lắp nổ đồ đồ nhiều được nhưng mà mình nghĩ là cần một cái vô cực thôi là ok mua con này lại này nhưng mà cảm giác hơi đau đau rồi á mà mình còn thọt nữa cơ nhà này đi đánh bài sdu nữa nè mệt chua mệt chua ui nhưng mà con này cứu mình ấy nhá con này cứu mình được ấy hợp lý đấy mình nghĩ là phải lấy luôn á bắt buộc luôn á cuồng đao nhá vậy thì cuồng đao xong rồi tí nữa lắp con rồng đồ tanh ở trên nữa là đẹp con xây ra này cứu đấy nhưng mà gặp bài này trông ghê nhở một dép chết xong rồi olap hai đánh bằng dna các thứ nữa cơ nhà này pháp sư nhà này cũng đánh bằng dna với cả olap tính ra là hai nhà đánh bằng diana olap hơi căng hơi căng một tí hơi căng cái thẳng một tí thôi game sau biểu diễn diana luôn đi thầy à được luôn nhanh tôi để em tú xem nhá đấm ngải châu một cái ui và rớt hai à và rớt hai à nhưng mà mình đang muốn đổi đồ qua luôn quá và rớt hai tầm này mình nghĩ là đẹp ok hơn không còn không thì thôi anh em ạ thôi mình nghĩ là bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi đầu sĩ này bỏ đi này cho Hellary với con sen vào tay cũng được anh em ạ mình nghĩ là tầm này mình à, sẽ ấy luôn nhá đép luôn cố đép luôn á tầm này để bọn à, astro nữa thì cũng trả đét được bao à, quên trả hack được bao nhiêu tiền anh em ạ khó nhở khó nhở tầm này bị đấm hơi đau ấy hơi đau ấy nhờ vẫn phải lì thôi tầm này mình cũng chưa có tiền lên cấp rôn được lên cấp hết ba mươi sáu tiền ba mươi sáu tiền là còn hai mươi tiền rôn mà bây giờ hai mươi tiền rôn thì cũng trả ra được bọn này hai đâu nếu mà rùa rùa ra được con này hai thì đỡ hơn nhở tí nữa kẹp một con đấu sĩ lôi long mình nghĩ là con on kẹp vào là đẹp nhất nếu mà ra đấy còn không thì bây giờ cứ kẹp tạm con này lấy thêm một chút tốc độ đánh nè hợp lý chưa tế kìa đâm đâm sau lưng à đâm sau lưng là sao vậy à sát thủ à anh anh anh huy dna khó đánh phết đấy phải slow luôn bao tiền nói chung là dna thì mình nghĩ là ra sớm một con đấy thì chơi theo form đấy thì ok còn không thì bình thường nhà này kinh đấy giống mình gặp xong rồi nguyên nhà phát nữa lắm thật giống mình gặp xong nguyên nhà phát nữa lắm gặp nhà này à, nhà này có vẻ là sáu chết với cả trông ở trên có gọi là một hai con gọi là mềm mềm á thành ra chắc là đéo được một tí nhở nhưng mà sao con olap bằng một cách nào đó đi xuống đây vậy nhưng mà chắc là con olap này không đủ đam chứ con xây ra được ui ui hack được nhiều tiền chưa mỗi tội là ít máu quá anh em ạ ui một rau hack được bốn đến năm tiền là khá là hay nhờ mỗi tội là ít máu quá rau sau phải rôn rôn mạnh á phải rôn mạnh anh em ạ nói chung là rôn được bọn này hai sao hết thì mình nghĩ là bách được xong rồi rôn một con on đấy nhá con on với cả con sriu vào thay này là có đấu sĩ với cả có lôi long á cái lôi long nhiều khi mình thấy kẹp vào có cái cc cũng khá là hay á chứ không nhất thiết là phải kẹp vào lấy đam thôi nhá kẹp vào lấy cc thôi cũng được mọi người ạ đây rồi khá là hợp lý luôn này vậy thì mình sẽ bán luôn con này đi mình sẽ kẹp lôi long vào mình chắc là vẫn phải để con đồng người tanh tạm rồi bây giờ bài mình đang thiếu thốn nhiều quá lên cấp nhá lên cấp nhá mùa này nhiều rồng khó nhớ quá anh à em tú nghĩ là chơi tầm uh, một tuần thôi là nhớ rồi tại vì cơ bản là bbm e em tú chơi cũng chả nhiều á về việt nam chơi tầm hai ba ngày là bắt đầu cũng gọi là thật ra là bây giờ thì mình vẫn chưa thuộc hết tướng đâu nhiều khi rôn vẫn phải mò mò mò mò các thứ á nhưng mà mình nghĩ là mình cũng gần gần thuộc đủ rồi đồ thủ ấy cho em tú đồ thủ đi là đẹp kiếm nữa à? bây giờ chắc là mình không lì được mình phải rôn qua một tí á lì nữa là đi á mình cần một cái gì đó hai sao đây rồi nhưng mà đồ này à một cái bốc đồ cho con rồng không mình nghĩ là phải đập bớt đi á đập nước mắt nhá Ui. đồ như đồ anh em ạ đồ này thì lắp cái gì u là trời ê nhưng mà đồ này chết em tú rồi á ê đập quả đồ chết cơm huy hiệu đế chế à, khá là ngon chiến lợi phẩm cũng khá là ngon khai sáng à, khai sáng chắc là không cần huy hiệu đế chế thì thật ra là bây giờ mình lên cấp mình phải bỏ rồng này đi thì mới kẹp huy hiệu đế chế được nên chắc là thôi mình sẽ lấy chiến lợi phẩm cho con Caesar carry nhá hai đổi nhở cảm giác chiến lợi phẩm mình nghĩ là không cần lắm đâu cơ bản là cần mỗi con này để carry thôi thành ra là mình cần một cái gì đó kiểu nó đột biến hơn á mình kiểu cần ba trang bị hay là cái gì nó hợp lý hơn thì ok cánh hỏa sức sống mới này sức sống mới hoặc là cánh hỏa cánh hỏa là mỗi lần gây sát thương thứ năm tướng cuồng long sẽ thêm bốn mươi phần trăm sát thương được nhận vào sát thương chuẩn à. khá là hay nhưng mà mình nghĩ là mình đang thiếu tanh nhá thành ra là mình lấy cái này đi thành ra là mình lấy cái này đi mình đang thiếu tanh một chút anh em ơi một cái bốc đồ nhá đồ xấu quá anh em ạ mình nghĩ là mình lắp đồ luôn cũng được mày thế lắp đồ nó còn ra chiêu được phát anh em ạ thì nó cái kiếm này chắc là mình làm một cái re ke nữa nhá mình nghĩ là phải lắp đồ ấy em ơi không không có lì được đâu đồ xấu thì vẫn phải lắp nhá xấu bây giờ khóc nó cũng chả đẹp hơn được đâu <laughs> thành ra là thôi xấu thì chơi theo kiểu xấu anh em ạ mình chưa muốn úp cấp ấy tại vì mình có cái đồ này nè thành ra là mình để để tiền cũng được để tiền thì nó gọi là bắn nhanh hơn á thì nó ok hơn anh em ạ cứ để tám mươi vàng là tối đa nhá nói chung là đây là con xây ra hai cũng khá là ok rồi bây giờ mình cần con này hai và con rồng hai nữa thôi là bướng bướng bướng bỉnh em tú bướng bỉnh thích chơi mấy con đấm vào gáy à mấy con đấm vào gáy à vậy thì để anh đấm vào gáy em cái ui đúng là kiểu sắp chết á game nó bắt đầu sẽ cứu anh em ạ thật cái này là mình nói thật kiểu sắp chết thường thường game sẽ là cứu bây giờ đi chợ nhặt một con rồng vàng à thật ra là đi chợ không có rồng vàng nhở phải gọi là rau rau sáu chấm mới có rồng vàng cơ thành ra là bây giờ mình sẽ nhặt một cái gọi là đai máu để làm đồ thủ trước thì hợp lý hơn gặp bàn này mình nghĩ là mình vẫn thua nè mình không ăn được nhà này tầm này không ăn được tí nữa mình có con rồng kia thì mình ăn được ăn chặt nhưng mà tầm này chắc là thua nhưng mà may quá mình không gặp anh em ạ gặp mấy nhà yếu yếu này thì ok này hello anh tú à hello huyền nguyễn nhá đổi đê em tú đổi đây em tú đã cao thủ rồi giỏi ghê cao thủ cao thủ đầu tiên à, của team gf anh anh anh hoàng ơi nhưng mà thật ra là không phải giỏi em tú spam thôi chơi vui vui spam thôi lên được con heo hecarim hai con xây ra hai cứu á chiu em tú chơi game dễ thế em tú khổ lúc đầu rồi mà em tú đánh lõi khổ lúc đầu rồi mà thành ra là lúc sau phải cho em tú kiểu game cứu cứu một tí chứ không nhưng mà cái này mình nghĩ thường thường game nó sẽ là như thế đấy kiểu lúc mà mình gần chết á game sẽ cho một mình game sẽ cho mình một cái gì đó để gọi là cứu vãn re ke hoặc là ấy thôi nhở hoặc là lấy cái xẻng này lấy cái xì kim ke thì năm skin ke thôi mình nghĩ là lấy lấy cái này đi không có skin ke skin kiếc gì hết á mình đang tính bảo là lấy cái xẻng này thì à, nói chung là được thêm cái kim long á nhưng mà mình chả biết là đồ gì nên là thôi nhá bỏ đi anh em ạ lên đánh sáu hai chín cuồng long hả anh à nếu mà mình rôn ra con rồng kia thì mình đánh sáu thôi xong rồi mình kẹp thêm hệ nữa là được chứ bây giờ nếu mà lên chín đánh chín thì mình nghĩ phải lên chín cơ tại vì tầm này con on của mình vừa kích đấu sĩ vừa kích lôi long á lấy cc anh em ạ với cả con đồng này nó nó nó con đồng này tanh ok hơn bây giờ mình mà đợi đồ tanh thì cũng ok ấy nhở mình nghĩ là cuồng đao với cả cái đồ này thì nghĩ là đủ đủ ấy rồi nhờ mình nghĩ là mình có thể lên cấp roll một cái gì đó ấy. thật roll thêm một cái gì đó cho nó gọi là thêm tanh đi đây chẳng hạn như là con này chẳng hạn như là con này một chút re kè không mình đang muốn đợi đồ thủ cho con này hơn á bây giờ lắp re kè thì nó cũng chả làm gì cả mình nghĩ là mình có cái đồ của con nọ mình có có đồ của con rồng rồi á thành ra là mình nghĩ là đủ tốc rồi á thành ra là bây giờ mình nghĩ là cần thêm re cần thêm đồ thủ đi là ok nhở anh tú chúc huyền đi huyền mai thi à chúc em huyền thi tốt nhá chúc em gọi là đạt kết quả cao như là cái cách mà anh à, như cái cách mà anh à, <laughs> không biết nữa <laughs> em tú nhạt nhẽo anh tú bạo lực thế anh tú có làm gì đâu mà bạo lực giỏi vậy xứng đáng xứng đáng không người yêu à đũa đũa đũa chẳng hạn anh em muốn mua con này thì nói chung là cũng để hết đao nhá cơ bản là hết đao thì nói chung là nó nó xong combat á thì cái đồ này nó đỡ hơn thì mình nghĩ là ok hơn đấy tí nữa đẹp nhất là lấy thêm một cái giáp máu với cả một cái re ke à. nhưng mà mình nghĩ là cần thêm đồ thủ trước đã thì nó ok hơn ưu tiên đồ thủ trước còn nếu ví dụ mà cái này thừa thì mình có thể làm cái giáp thiên thần cho con neko cũng được khá là hay gặp bàn này chắc là mình vẫn win rồi anh em nhờ cơ bản nhà này đánh một con chít ba nhưng mà con chít ba cầm đồ này mình thấy nó không không mạnh lắm ấy, không mạnh khởi lắm đâu thành ra là mình nghĩ là mình win được á anh ôm em mà có huyết kiếm đánh sáu thôi cho tanh vào đẹp hơn nào đây đây em tú đánh ba thôi cũng được tại vì cơ bản em tú có cuồng đao với cả cái đồ này nè thành ra là không cần đánh sáu cũng được tí nữa em tú kẹp con neko và tanh thôi con neko cc được một phát là ok rồi hoặc là kẹp con bạc á kẹp con bạc hoặc là ra xua nói chung là tùy ra được con gì thì mình kẹp con đấy mua đi mua đi mua đi lên được hai sao thì cứ kẹp vào nhá tại vì tầm này mình chưa có xịt lót kẹp cái gì khác cả nói chung là ra rồng kia thì mình kẹp rồng kia còn không thì mình cứ kẹp con rồng vàng nhá áo choàng bóng tối và dây chuyền với cả huyết kiếm mà không ngon bỏ đi bỏ đi đồ này à re keo nó xét không ngon vuốt rồng không ngon nhở quyền năng à quyền năng với cả diệt à thôi mình nghĩ là cần đồ thủ đồ cứng cáp cho con này luôn á cần một cái đồ gì gọi là cứng cáp hẳn luôn á thông đạo ra keo huyết kiếm à thông đạo khá là ngon rồi nhưng mà Zagya huyết kiếm thì hơi cùi ê là từ nhá mình cảm giác lấy đồ nó cứ bị xấu xấu á thật sự lấy cái này về đập không xong rồi về đập không mình nghĩ là cái này đi xong rồi về đập cũng khá là ok đấy không tệ lắm thì mình bây giờ đập cái gì đã nè đồ thủ thì mình để lại này một cái xe thì mình có thể để lại luôn thì mình sẽ đập cái này với cái này đi là được hợp lý chưa ra giáp lửa giáp lửa thì hơi cùi nhưng mà thôi còn hơn là không có mấy cái đồ kia anh em ạ một cái này với cả một cái dẹt ke hay là một cái dây chuyền nhở mình nghĩ là dây chuyền đi nếu bây giờ mình lắp ba tia cho con này thì mình bỏ cái đồ của nó, con này ra cũng được nhưng mà mình đôn một tí đã nhá mình nghĩ là phải cần hai sao thêm đấy bài mình chưa có khỏe lắm đâu soraka à? yasua này ra xua cứ cho ra xua tạm đi nhở neko à? neko hai cho neko vào nhá mình đang muốn rô thêm á tại vì cơ bản là bài mình chưa đủ tanh nữa còn đam thì mình nghĩ là con xây ra cứ đam lâu là được rồi mình cần thêm tanh thôi ở đây chú tôi cần tanh em ạ cố lên con rồng này gồng được phát nữa không hay wow Uống chưa? su hai chắc là khỏi. Bán đi. Kênh em tú nhiều bạn nữ xinh đẹp. Xinh đẹp vậy à, bắt Neko kìa, xoay bốn hóa hình sáu cuồng long cũng ngon lắm đó à. Tầm này xoay kiểu đấy em tú chết luôn á, thật. Em tú nghĩ là tầm này rôn thêm hai sao thôi là ok rồi. Là kiểu ui chết rồi, có đồng vàng đúng không? thôi bỏ bỏ ra xua đi bỏ ra xua đi có cái đồng vàng thì phải hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi không tập trung rồi không chuyên chú rồi không chuyên chú rồi vậy thì cái này cho con nào nhở? hình như là có con đồng vàng anh em ơi cho nét riêu tạm đi đồ này cơ bản là không cần lắm á đúng không có con rồng vàng đúng không ai đát kìa đúng không hỏng rồi con ai đát mình kiểu là lâu không chơi á mình không nhớ luôn anh em ạ hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi có lỗi với ai đát rồi có lỗi với ai đát rồi không biết là tí nó có ra lại không nhưng mà thấy có lỗi quá cảm giác hơi có lỗi với ai đát rồi xong rồi đao này thua luôn à em tú ơi vậy thì phải rôn á thua đao này phải rôn á ui nhưng mà hút máu kinh nhở lỗi quá lỗi quá lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi mình quá lỗi mình quá bỏ một dòng rồi ừ, em tú thấy rồi lỗi lỗi lỗi quá trận này vào top được ấy chứ cơ bản là mình đánh có cái nhỏ và có có võ ấy. bỏ nãy đát hơi tiếc anh em ạ nhưng mà chắc là trận này mình sẽ rôn ở đây luôn á mình không lên cấp được rồi ui bỏ là có lý do cả anh em ạ bỏ là có lý do cả đấy không phải tự nhiên là mình bỏ đâu vậy thì bây giờ kiếm lại một con sru khác để mình chuyển đồ lấy con này nhá ồ chua he he được chưa bỏ là có lý do cả đấy không phải tự nhiên mà bỏ đâu anh tối anh tú chỉ nhớ mặt con xét thôi à nữa nữa là ông nói thế chết chết anh tú nhưng mà chắc là bây giờ một là mình đi chợ mình nhặt thêm một đồ có xe ra hai là mình lấy cái ba tia ra nhá nhưng mà nếu mà đẹp nhất thì mình nghĩ là có một cái diệt hoặc là một cái đồ gì cho con xây ra nữa thì ok hơn còn cái ba tia này nói chung là cũng được nhưng mà con ao xin kia đừng có bắn vào con xây ra nhá hai chúng xây ra khá là ít này xây ra vẫn được chơi này mình nghĩ là mình win rồi thì chưa em tú bú ok nhà này chết luôn à hơi tiếc nhở lý do ngay là sivana cầm đồ tay ngon hơn mà không hề đó mọi người ơi con deco cầm ngon hơn nhá cơ bản con sivana chỉ là một con gọi là lấy cc thôi thành ra là khi mà con sivana cầm đồ tay nó bay lên á là là coi như là bên tem kia nó focus vào con khác bên mình á mà con khác bên mình không cầm đồ tay là đi à diệt diệt hoặc là cái này wow diệt hoặc là cái này cho con xây ra là binh nhờ mất rồi à quyền năng không quyền năng hay là cung xanh không hay là lấy ngựa không mình nghĩ là lấy ngựa cho con kia cũng khá là hay lấy ngựa cho con uh, cho con rồng này đi xong rồi tí nữa mình lấy đồ con xây ra qua nhá nói chung là lấy đồ con xây ra qua cho con à, à quên lấy đồ con sriu qua cho con xây ra thôi là được ừ, nhưng mà không có xạ thủ nào ở đây nhở mình không muốn rôn lắm á mình đang muốn ego thẳng lên chín ego thẳng lên chín thì mình có thể kiếm được một con rồng hai thì nó sẽ ổn định hơn thay vì à, rôn ở đây hợp lý chưa nên chắc là mình sẽ không roll nữa thật ra trận này không ai đánh xây ra cả thành ra là mình có hai phương hướng một là roll xây ra ba ở đây hai là lên chín nhưng mà mình nghĩ là từ từ đi mình cứ để tiền ở đây đã nhá cảm giác mà thua nhiều quá thì mình roll luôn còn cảm giác mà win được thì mình cứ lên chín thì mình lên thôi lên chín mình tôn con đồng hai mình nghĩ là im ba hơn đấy có đồng hai cơ bản nó cc nó cc với cả nó nó nó cũng có đam một chút á cái là hay với cả lên chín nhiều khi vẫn rút được xây ra ba mà đúng không mọi người để ý con nên neko không con neko của ông tú châu mà con rồng này lấy anh em lấy cc thôi được rồi không còn lớp đồ tanh cho con rồng đâu trừ hiêu con rồng hai ui xây ra chiến nhở tính ra bộ xây ra này cũng dễ chơi nhở thành ra là anh em nào muốn leo rank nhá thì đánh bộ xây ra này cũng được nhá mình nghĩ là không cần chín cuồng long đâu đánh như vậy chắc là khỏe hơn á nếu mà chín cuồng long thì tí nữa thiếu con senna nữa đúng không thiếu con senna nữa xây ra ba được ấy chứ nhờ mình vẫn lên chín nhá mình vẫn lên chín nhá nếu mà chín cuồng long thì phải bỏ con này con này thôi mình nghĩ là không ngon bằng đâu nên là thôi nhá sáu thôi sáu thôi sáu thôi sáu thôi anh em ạ nhà này nhà này olaf vẫn chưa ba bram vẫn chưa ba sen thì đang một nhà này chắc là mình thua mình ôn nhà đấy nhá đấy chiếu được quả đẹp này với cả con à, với cả con à, con gì nhở con à, con hecarim của mình cc đẹp luôn người ta cũng chiếu được mình nhưng mà mình nghĩ là con xây ra của mình có sức sống mới không đủ đam sốc đâu với cả con xây ra nó có hồi phục á thành ra là mình nghĩ là lo được con dna này con dna không có đồ ấy con dna mà có đồ là mình thua chắc may quá anh em ạ thấy chưa con deco châu chưa chắc là mình win rồi con o này cc cũng khá là hay nhá với cả có cái lôi long nữa con sibana cầm tim ba ngon lắm anh slow cả tim ừ, nếu mà có thì thì anh tú cho nhá long ơi bạc à thậm chí là lên cấp mình kẹp bạc cũng ui đồ đồ này à một cái giáp máu với cả một cái vuốt rồng cho con sivana xong rồi bây giờ mình tháo cái đồ này ra cho con xây ra nữa vút bẫy ở dưới nữa ui đẹp nhờ đồ đẹp luôn á nói chung là đồ này xài được nhá ổn định luôn ổn áp luôn lên cấp một là mình kẹp ra xua hai là kẹp bạc lấy cc thôi là đẹp về lết mình nghĩ là đánh bằng cc là chính á không cần phải ham mấy cái hệ quá đâu sriu không kháng bắn như tơ tổ tơ tổ tận cùng của cuối cơn đau em idad này em tú sorry idad nhá nãy giờ em tú không không không thấy nhưng mà mình nghĩ là lên cấp để rao sau rồi lên nhá mọi người hay là lên luôn nhở mình nghĩ là rao sau đi nếu mà để đánh top một thì là rao sau lên mới cơ bản là đợi nhà anh châu chết này thì mình có tỷ lệ rôn được con kia ba sớm hơn còn nhà anh châu chưa chết ấy mình rôn nó không ra đâu thành ra là bây giờ mình đợi nhà nào giết nhà anh châu đã đợi nhà nào giết nhà anh châu đi à đẹp mình gặp nhà anh châu này nhưng mà mình nghĩ là mình sợ không thật ra là con virus của anh châu không nhiều đam lắm nhá chẳng qua là bà anh châu nhiều xạ thôi còn cái con virus của anh châu mỹ là không nhiều đam đâu nhưng mà bài anh châu cũng có kháng anh em ạ thành ra là cao tơ được con rồng mình một tí mình nghĩ là đam là do cái tên bạc á chứ còn ba đớt cầm đồ này không có đam thua anh em ạ và đớt cc phát là mình thua kéo ui kéo được phát là chết rồi nếu mà anh châu chơi chết thì rôn nó cũng hơi phí nhờ mình vẫn phải lên cấp mình rôn để kiếm một con sriu khác đã nay nhiều view ngon lành nè vt à, đêm hôm qua tính ra tú lại đêm ấy view nhiều nhiều phết đêm hôm qua á trận sau anh tú có thể chơi lôi long cho em tham khảo được không mà thật ra là ra gì thì em tú chơi đấy em tú dễ lắm mình roll một tí đã mọi người ạ cho con bạc này vào trước này yasuo à? rồng này mình sẽ không để mất con rồng nữa nhá cho tạo con này vào trước đã tại vì mình muốn lấy đồ ra thành ra là cho vào tạm đã anh em ạ bỏ con này đi bùm dòng hai nữa mình nghĩ là tanh đủ á ổn áp luôn á mình có vút bẫy đúng không thành ra là chưa bị cc này khá là hay ui con rồng này mà lên hai thì sao nhở anh em nhở trông căng thẳng chua ra su hay là bạc đây ra su hay là bạc đây nhà anh châu chết chưa nhà anh châu chết đi tí nữa mình dôn con con xây ra thì đẹp hơn nhà anh châu win rồi anh em ạ kinh đấy nhà anh châu kinh đấy nhà kia nuôi cúc ba à thôi ra xua chắc là bỏ đi ra xua gặp mấy nhà kia cũng hơi hơi hơi tù trưởng á đôn nốt con này hai đi nhở giữ máu một tí đã ui bướng chưa on một là em tú on một mà hot streamer à? có đâu em tú có hot đâu em ở chơi sivana cầm đồ như xe ra của anh à nhưng mà cầm đồ này em tú nghĩ là không không mạnh cơ bản là con con con sivana này cơ bản là một con tanh với cả một con cc là chính á mình nghĩ là mình để cho họ không cc cả team mà được rồi cc kiểu một hai con thôi là ok nếu mà cc ở hàng này thì mình sẽ không cc được con co chứ còn xếp một bên nhiều khi người ta cc cả hai ấy, mệt lắm để như vậy con hecarim của mình cc khá là đẹp nhá mặc dù là không đúng con cookie nhưng mà mình nghĩ là vậy là ổn đấy bây giờ thường mục đích kiếm mà thường mục đích kiếm thì một một là mình lấy xe ke hai là lấy sojin cho con bạc ba là lấy ờ, đồ gì đó đấy nếu mà đồ lẻ thì mình lấy sojin hoặc là xe ke nhá xây ra chiến rồi nhà anh châu chết rồi này thành ra là bây giờ mình có thể mình có thể dồn được xây ra ba nữa đấy à, ok trận này chắc là top một đấy chứ anh toàn chơi khó level chín dồn sdu à sẻng à xẻng này không cần cái này à nhưng mà con bạc hai thì sao cái này thì mình nghĩ là không cần đâu từ từ nhá người ta lấy biến thấp sư à căng vậy căng vậy nếu mà lấy cái con kia về thì mình bỏ bớt bọn kia ra là được chín ấy đúng không nhưng mà mình nghĩ là con bạc hai cũng ok đấy không tệ đâu bây giờ kiếm một con sriu thì nó cc thôi còn không thì gặp bí ẩn còn không thì kẹp bí ẩn anh em ạ ra sầu à tại vì cơ bản là con chuột này nó cũng tăng tốc độ đánh cho mình ấy thành ra là mình nghĩ là kẹp con chuột hay là kẹp con sriu đều ngon cả sriu thì có cc còn chuột thì có tốc độ đánh ấy thành ra là mình nghĩ là kẹp cái nào cũng ok còn không thì tí nữa mình kẹp ẩn vô cũng được đấy chứ mình nghĩ là mình mình win được cơ bản là này, này đánh kiểu flex á thành ra là đồ người ta không đẹp lắm với cả bài mình cũng kép lắm rồi á nếu mà để win ờ, chắc chắn hơn thì tí nữa mình kẹp thêm ẩn nhá đồng hai nói chung là cũng hơi mệt đấy nên là mình phải ờ, chẩn cẩn thận một tí anh em ạ con đồng hai của người ta mạnh á nếu mà là lên đồng hai nhá đồng hai là mệt lắm luôn á thôi chắc cốp ấy chắc cốp ấy chắc cốp ấy chưa có hai con có hai con đồng rồi à. căng vậy căng vậy căng vậy hiền này con ra xua này cơ bản là mình nghĩ là cũng chả cc được bọn kia đâu thành ra là thôi bỏ đi cũng được ui rồng hai à rồng hai thì căng thật đấy nhá không đùa được đâu nếu mà rồng hai thì mình phải eco tiền lại ấy. nhiều khi tí nữa mình phải roll uh, con này ba sao á thì nó mới win được anh em ạ không nó hơi khó nhà này không đổi chiếu nhờ ảo ma nhờ không đổi chiếu lần nào vào để như vậy thì con hecarim cc không trúng con đồng rồi con đồng nó vút bẫy nhở nó bị cc à nhà bên kia có con on cc nữa cơ mình sợ sợ con đồng á mặc dù là cầm vô cực ở ờ, nhưng mà cầm vô cực thì lại không có đam cơ Ui, cầm vô cực à anh em vô cực thì lại không có đam cầm đồ xấu á mình nghĩ là người ta đánh flash á thành ra là người ta top hai như vậy là ok rồi chưa easy chưa tính ra trận này tính đánh và đớt đấy chứ may là mình đánh lì lì khúc kia á xong rồi đi chợ nhà từ con xe ra thành ra là bách được anh em ạ với cả rồi nó cũng không gọi là khó lắm thì anh em nào đang xem mà thấy hay cho mình xin một like nhá còn không hay thì mọi người cũng cho mình xin một like nhá ờ, ờ. tiện tay cho mình xin một like nhé thank you anh em nhiều cảm xá bít à rồng hai đi à cơ bản là rồng hai người ta đổ không đẹp á con rồng mình thấy cho dù là lên hai sao nhá bắt buộc phải cần số zin á không có sojin thì kiểu nó hơi khó ra chiêu mặc dù là cầm cái đồ on on thì nó hồi mana khá là nhanh đấy nhưng mà nó phải ra chiêu lần đầu cơ thì nó mới hồi được thành ra là mình nghĩ là bắt buộc vẫn phải cần sojin tại vì nãy mình đánh một trận rồng hai thì chỉ là được top hai thôi do là thiếu sojin anh em ạ ra chiêu chậm lắm rồng ừ. mình cầm blue thua con rồng ao xin hai bên kia cầm sojin thành ra mình nghĩ là muốn đánh rồng top cao phải cần à, một cái à, sojin anh em ạ chưa? À? Tận cùng của cuối cơn đau. DNA đi giáo sư à, được luôn anh Tô, được. Nếu mà kiểm giác ra lõi với cả ra ra lõi với cả ra đồ được em Tú chơi. Nếu mà đánh Diana thì em Tú nghĩ là lấy găng hoặc là kiếm trước. Tại vì cơ bản là bài đấy em Tú thấy cần kiếm khá là nhiều. Vô cực. Xong rồi tí nữa đồ thừa lắp cho Talon cũng khá là hay dãy mãn nhãn đấy em tú mà em tú là người chơi hệ dãy mà lúc nào cũng còn một ít máu mà học từ gớp chè anh em ạ kiểu bị bị bị ăn cái ăn ăn lây từ gớp chè gớp chè tính ra ngày xưa lúc mà mình đi ăn cơm á mỗi lần mà mình đi ăn cơm thì mình hay bật gọi là like của gớp chè để xem buổi trưa thì nói chung là lúc nào đi chợ về sau ra ba chấm năm thì chè ông còn tầm khoảng ba mươi mấy máu thôi ui mình ấy bảo là ui cái ông này đánh cái gì mà cứ tầm này ba mươi mấy máu nhở xong bây giờ mình mới hiểu cảm giác anh em ạ ui đánh nó kiểu nó bị run nó bị rén á thật đánh kiểu ít máu cũng nhận nó bị rén hơn thật nhờ vẫn phải lì nhá trong những cái tình huống đấy mình nghĩ là phải càng bình tĩnh thì mới càng dãy được còn kiểu đánh mà cứ dôn kiểu hấp ha hấp hối á xong rồi dôn không ra thì cũng đi à nên là mình nghĩ là nếu mà game nó cho bách á thì kiểu gì game muốn cho mình ra tướng thôi còn nếu mà không cho bách thì ờ, thì đời đi đấy vẫn phải lì cái mặt trâu mặt ngựa vào lại chè rồi mê lắm mà có đâu anh bd ad em với à được nhá tito ơi không hề mê luôn á 68 điểm mà làm một tí 100 điểm nhờ 100 điểm không ọp là đẹp ấy mỗi ngày 100 điểm thôi nhẹ nhàng thôi sương sương thôi sương sương thôi top 7 này 100 điểm thì nói chung là một trận top một nữa thì chắc là lên 100 điểm ui ba người đại cao thủ rồi à vậy là hôm nay mình lên 100 xong rồi mai mình sẽ đặt KPI là đại cao thủ nhá mỗi ngày mình nghĩ là leo tầm 50 đến 100 điểm là đẹp rồi không cần leo nhiều quá đâu leo nhiều quá thì uh, kiểu nó cũng hơi khó đấy cơ bản là tầm đầu mùa thì ai cũng kiểu chai hẹt á với cả ai cũng muốn muốn đánh kiểu ờ, lên điểm á thành ra là hơi khó từ khi chè dvd không còn là anh tú à chiếc vd là gì đấy nay anh không trên nè ủa có trên không vậy không live stream được không anh à được nhá mai hiệp ơi dãy đành đạch luôn là phải dãy á em cũng muốn được ad à nhưng mà em in game là gì đấy quỳnh giao ad thì thoải mái mà ad thì thoải mái mà để mình xem nếu mà bây giờ trên thì chắc là nếu mà trên thì mình chắc là mình ọp xong rồi mình mình trên nhá xong có gì mình like lại sau chắc là vẫn trên đấy để mình lên xem có, ai trên không cơ bản là trên mình mình like nó cũng chả chả để làm gì á tại vì cơ bản là đầu mùa mình thấy giao tiếp cũng chưa gọi là mượt mà lắm kiểu đánh theo cảm tính là nhiều quá thật tận cùng cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu in game giao cứu anh nè ạ à. đây à in game là như vậy à wow thế này phải ọp xong xuôi luôn chứ lai lại đâu em tú lai đêm mà <laughs> nhưng mà không biết là có like à có trên không á khi em lớn yêu thương là ngày mà em đang trao tính ra là cao thủ nhiều phết này nhưng mà toàn không điểm nhở gfbd bằng gf sủi à có sủi đâu anh tô hello hello anh ken em chào anh ken nãy em được quả chín kim long và vỡ alo ba con rồng tám vàng ba sao vui và gl à. chín kim long là ra là cái đồ gì mà sát thương chuẩn đúng không mình nói chung là chưa thử cái đấy bao giờ nhưng mà mình thấy khá là hay á kiểu nó đam to vãi từ ghi chè không like nữa thì vd đã trầm tính hẳn giống kiểu buồn lắm mà khó đâu có đâu buồn thì nói chung là buồn có do do chè nghỉ nhưng mà ý là không có liên quan gì đến cái việc mà mình đang gọi là làm á buồn thì nói chung là nghỉ thì nói chung là vẫn buồn thôi nhưng mà mình nghĩ là không ảnh hưởng lắm kiểu dạo này mình thấy uh, tâm trạng nó không được gọi là thoải mái nhất rất thật dạo này tâm trạng mình hơi gọi là chó ná hề xíu hơi chó ná hề xíu kiểu lái đêm xong mua bim bim về ăn à. <laughs> xong rồi chiêu chiêu khá là hay nhưng mà mai thì lại buồn ngủ với cả mai thì rất là mệt cái ông vt này chỉ ẹt con gái thôi hả mọi người có đâu vậy tài đặng em tú ẹt hết mà em tú giống như viên thuốc c gặp nước vậy sủi rất nhanh và không để lại tệ tung tích gì à ông ông hạ văn tiên này văn hay nhờ văn đỉnh đấy văn đỉnh đấy tận cùng của cuối cơn đau nãy anh được mười lôi long giật cái cút hết mười lôi long á em tú tưởng là tám là hết rồi nhưng mà mười lận nào mười lôi long lận á ủa mình tưởng là tám chứ hay là chín nhở ở đâu bốn mày nhở bốn sáu tám mày nhở hai bốn sáu tám mà mà lại có mười à ảo nhở ấy chứ cho đồ xét đi em tú spam xét nè đồ xét à đồ xét thì là cuồng đao hai kiếm với cả một cái ba tia hay là bây giờ rồi mình hỏi đã nhưng mà chắc là sắp trên rồi mọi người nên chắc là thôi mình ờ, đây để mình gọi là hướng dẫn cho anh em gọi là một chút một chút bài để leo danh nhá tại vì mình sắp trên rồi nên thành ra là mình chắc là nghịch nghịch một xíu xong mình nghỉ anh em ạ thì mình ờ, để xem có cái gì hướng dẫn được cho anh em thì hướng dẫn luôn vào cái gì viết ra nó dễ nhở từ từ nhá cái phần mềm thì viết dễ ta mình xóa bớt mấy kia rồi á à cái tft tactic gì đúng không từ từ đã để mình kiếm cái đấy đã chắc là mình like thêm tí rồi mình ọp á ll chết à phải không ta cái mà gọi là viết gai ra là cái nào ấy nhỉ à đây đây đây đây đây đây Mui đờ à? Ồ, khá là hay. Đây. Thì nói chung là mình chỉ hướng dẫn cho những ai gọi là cho những ai gọi là chơi game kiểu chưa được gọi là như ý là chơi game chưa được gọi là chưa gọi là hoàn thiện hay là chưa được tốt hẳn đi thì mình chỉ hướng dẫn cho những ai gọi là chưa biết thôi còn những ai biết rồi thì ờ, có thể bỏ qua nhé em tú gọi là hướng dẫn cho mọi người những cái gọi là mẹo nhỏ để gọi là leo danh đầu mùa nó tốt hơn thôi nhưng mà không biết là mình hướng dẫn được không tại vì bình thường mình ít quát trinh lắm mình chỉ biết chơi thôi anh em ạ thì bây giờ nếu mà để gọi là đánh một bài ờ, nói làm sao nhở thật ra là mình không biết hướng dẫn như thế nào để cho mọi người dễ hiểu á phải có một cái gì viết ra thì mình nghĩ là hợp lý hơn để mình xem có cái gì viết ra không nhé tại vì bữa mấy cái micro mấy cái mấy cái phần mềm ở đây mình xóa hết rồi mấy cái mấy cái photoshop à quên mấy cái cái gì nhở mấy cái guộc thứ ấy mình xóa hết rồi hay sao á guộc à ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta à mình biết rồi mình biết rồi cái kia nhờ có một cái no te á no no te cũng khá là hay quên tách đi đây đây đây hmm. thì đây để mình gọi là hướng dẫn cái form cơ bản cho anh em trước đã form cơ bản đánh bài xét trước nhá xét thì đầu tiên đồ này mình nghĩ là đồ thì chắc là cần à, cung hoặc kiếm trước ý là nhặt đồ đầu tiên á cung hoặc là kiếm đi thì nói chung là nhặt nhặt hai cái này ưu tiên trước này xong rồi đầu game thì cần làm gì đầu game cần đó là mình nghĩ là lợi tức tức là tiền á lợi tức thật là nhiều vào kể cả mọi người bán máu nhá eco sâu vào nhá eco sâu thì ờ, thì eco tiền càng càng nhiều càng tốt mình nghĩ là 2.1 hoặc là thậm chí là rau quái á mọi người eco được tầm ờ, khoảng 10 ờ, tiền hay là 20 tiền thì càng tốt thôi thì nói chung là eco càng nhiều càng tốt xong rồi à, à, nói chung là đây là một cái mẹo nè mẹo nhỏ thì anh em có thể kẹp thượng long để hách tiền nhưng mà mình sợ mình chỉ như vậy xong rồi mọi người bị đấm đau ấy mọi người sợ chết thôi tại vì bình thường em tú để đánh lì á thành ra là đầu game em tú không có quan trọng máu lắm kể cả sau năm đau đầu em tú còn năm mươi sáu máu hay năm mươi bốn máu em tú vẫn chơi được mà bây giờ mình sợ mình hướng dẫn như vậy xong rồi một hồi anh em kiểu hết máu á xong rồi anh em ngộp á thành ra là không biết có nên hướng dẫn không nếu mà được thì anh em à, anh em có thể kẹp à, thượng long để hắc tiền nói chung là kẹp ba thượng long á ba thượng long đấy ba thượng long để hắc tiền hoặc là kẹp min min red min red là cái huyễn long á huyễn long à, huyễn long à, kho báu đấy hai cái này đầu game nếu mà anh em đánh lu trích này thậm chí là đánh đánh bài nào lu trích thì đều kẹp cái này được cả thành ra là mình nghĩ là cái này khá là ngon xong rồi uh, nhặt đồ thôi nói chung là đánh lu trích thì nhặt đồ chuẩn thì ưu tiên uh, ưu tiên uh, đồ ờ, cuồng đao trước cuồng đao trước nói chung là cuồng đao thì dễ đép xong rồi uh, form thì nói chung là form thì là bốn leo vào bốn à vào bốn thì mình nghĩ là xét cộng uh... thôi để level năm đi tại vì cơ bản là level bốn thì nói chung là mọi người roll thì nó bình thường level năm thì lâu roll đúng không thì nói chung là set này cộng uh... Swain cộng sen với cả cộng một con chiến binh rồng chiến binh rồng thì nói chung là nếu mà để về lết thì mình nghĩ là lee sin ngon hơn lee sin về lết thì ngon nhưng mà tầm đầu game thôi đầu game thì mình nghĩ là cứ cho con uh, asia hoặc là con uh, asia hoặc là con gì nhở asia hoặc là con uh, ờ, kama hoặc là lee sin đều được xong rồi cộng với một con đấu sĩ một đấu sĩ rẻ tiền thôi một đấu sĩ một hai tiền thôi thì nó ok hơn thì đánh cái form này đầu game khá là rẻ nè xong rồi nói chung là mọi người đánh zone con set ba nhá chỉ zone set ba thôi chỉ zone set ba không zone không zone một con kia thì mình viết cái ga lên đây cho nó dễ nè nói chung là nếu mà để form chuẩn thì à, con set nè con set ừ, con sen nè senna này à, nếu mà để form chuẩn á mình mình mình viết sẵn form chuẩn anh em dễ chơi luôn này con à, con con con con con con con con on này còn sivana này nói chung là chưa tính tới swain này hecarim này lysin này lysin một hai ba bốn năm sáu bảy chết à vậy thì còn một con nữa đúng không còn một con nữa là con xây ra một con xây ra nữa là level tám level tám anh em sẽ kẹp như vầy, xây ra em đủ đâu rồi đây ở đâu phải xây ra xây ra sao nhìn cái này khó đấy nhở sao nó không xếp theo thứ tự nhở mọi người nhở đây thì nói chung là level tám là như vậy huyền ngủ đây bb anh tú nhé bye bye huyền nhá chúc em mai thì tốt nha đây đây đây swin thế nói chung là form này thì nói chung là khá là đẹp kiểu sáu sáu cái này là ba ba chiến binh đồng thì tại sao mình kẹp hai con này thứ nhất là nó có cái lôi lôi long á để nó cc thứ hai là con on này cũng là một con kiểu là một con cc nữa thành ra là mình nghĩ là đánh cái form này thì vừa có cc vừa có tanh luôn hai đấu sĩ mặc dù là không không tanh nhiều lắm nhưng mà mình nghĩ là trồng cc thì khá là hợp lý còn nếu mà ví dụ anh em có đồ thừa gọi là đồ đam nhiều á cho con cho con này phụ đam nè thì anh em có thể uh, bỏ hai con này đi đấy là trường hợp gọi là tanh một con heo con rim nhá bình thường thì mình nghĩ là vẫn tanh bằng heo con rim thôi nhưng mà nếu mà như vậy thì tanh nó trâu hơn còn bình thường nếu mà tanh cứng bằng heo con rim không thì anh em kẹp con này bỏ ly xin với cả bỏ con à, bỏ con on đi thì anh em kẹp con ac vào ac lấy xạ thủ với cả chiến binh rồng cho con xét xong rồi kẹp thêm một con à, một con gì nhỉ một con tanh bất kỳ thì mình nghĩ là con à, mình nghĩ là con neko là con bốn vàng tanh khá là khá là đa dụng á thì anh em có thể kẹp con con con uh, con neko hoặc là con on gì đều được nhưng mà mình nghĩ là neko thì sẽ hợp lý hơn tại vì nó tanh tanh cứng hơn là con on con on chủ yếu là lấy cc chứ không phải là một con tanh xong rồi còn không thì anh em cầm năm vàng thôi đấy đấy là form gọi là ở tám thì nó đơn giản như vậy thôi còn lên chín thì anh em có thể kẹp uh, lên chín thì anh em có thể bỏ đi uh, con uh, bỏ đi con uh, neko này kẹp con rồng là coi như là chín ấy rồi chín cuồng long rồi đấy form như vậy là đẹp nhất nhưng mà đấy là đánh mà con kia con con xe ra phụ đam nhá còn không thì bình thường anh em có thể bỏ con này nếu mà con xe ra này không có đồ ấy thì anh em thay cho mình con ra sâu ra sâu thay con này lấy cc đấy bướng chưa form như vậy là hợp lý nhất anh bao tuổi em tú sinh năm chín chín phép là nữa nữa master set ở đây cứ phép thôi và một cái mẹo cho anh em là luôn luôn xếp con set ở góc nhá xếp con set ở góc với cả né né co bên kia ra ví dụ mà người ta xếp xếp con roi bên co bên kia ví dụ người ta xếp con roi bên phải đi à bên bên trái đi thì mình sẽ xếp con co bên đây để né đam ra với cả con sen thì à, luôn luôn đứng cạnh con xét để cover ấy cơ bản là con sen bật lên à, cái lớp chống chịu ấy cover con xét khá là hay đấy một bài xét cơ bản được chưa <laughs> còn à, bây giờ sẽ là một bài à... thật ra là bài April mình nghĩ là mình chưa chơi nhiều ấy nhưng mà cái form nó sẽ là như này April này AC này bài bài Ezreal này cũng chơi hay nhá chẳng qua là mình chưa chơi trên live thôi nhưng mà cũng là một bài khá là hay á không biết là có anh em mà chơi nhiều chưa mình thì chưa chơi chưa chơi nhiều lắm nhưng mà chơi khá là hay như vậy là ba bốn slot rồi đúng không slot thứ năm sẽ là con uh, à, các ma các ma một tiền các ma các ma các ma các ma đây từ nhá nhìn mà cái con tướng này đúng khó luôn á sejuani như vậy đi đấy như vậy nè trông trông nó dễ như vậy sẽ là level năm thường thường thì mình sẽ xếp bên đây nè cho né điều ở góc con này ở đây con các ma đứng ở đây con leona tanh ở ngoài con taric có thể đứng đây hoặc là đứng đây tùy mình nghĩ là đứng đây cũng được đấy còn con sriu là đồ gì con sriu sẽ là blue bắt buộc phải blue nhá blue thì nó mới đam to được anh em ạ nó bắn mới nhiều được còn lại thì anh em có thể lắp cho nó một cái kiếm súng hoặc là hoặc là full dam thì anh em có thể lắp cho nó một cái diệt về lết về lết cần diệt Griffith phép hoặc là quyền trượng nói chung là con Ezreal là mình nghĩ là blue với cả hai ở đam nữa là ok thì đồ như vậy cũng được còn không thì anh em có thể thay diệt bằng hai cái đồ này nhé sau ngồi từ từ anh em nếu mà lên sáu lên sáu thì anh em có thể kẹp Lee Sin Lee Sin để lấy ờ, để lấy cái thật ra là cái này không không quan trọng lắm nhưng mà mình nghĩ là kẹp cho vào cho nó đủ hệ ấy. kiểu vừa lấy cái chiến binh rồng với cả vừa lấy cái lôi long luôn thì khá là hay thì kẹp Lee Sin nếu mà anh em thiếu tanh thì anh em biến chiến binh rồng cho con Lee Sin này còn không thì anh em biến con các ma lấy thêm đam được chưa bật qua cốt nhìn tướng cho dễ à đây đây đây em thú ờ, như vậy đây xong rồi lên ờ, lên bảy thì anh em sẽ nói chung là lên bảy bắt đầu mình nghĩ là kẹp mấy con gọi là cc vào là ok rồi kẹp mấy con cc vào như kiểu là con neko hay là kẹp thêm con rồng riết rủng nói chung là mình nghĩ là tầm này là form ở sáu là chuẩn rồi này lên bảy thì bắt đầu gọi là kẹp những cái con nếu mà có năm tiền thì anh em kẹp năm tiền còn không thì anh em cứ kẹp à, mấy con như kiểu cc thôi neko này hoặc là con on này nói chung là mấy con bốn tiền mà cc được ấy hoặc là một con đam gì đó bất kỳ chẳng hạn anh em thừa đồ đam thì anh em kẹp xây ra thừa đồ đam thì anh em kẹp con xây ra vào à, cầm đồ đam còn ví dụ anh em có đồ tanh thì còn không có đồ tanh thì anh em kẹp con neko vào thôi cũng được hoặc là anh em có biến ờ, biến gì nhở anh em có biến ờ, có biến hộ vệ thì anh em kẹp ờ, kẹp thêm một con hộ vệ bất kỳ vào lấy bốn hộ vệ đấy thì cái form này nói chung là mình thấy đánh khá là dễ nè anh em đôn cho mình con sru ba với cả con uh, leona ba thôi là đủ còn không ví dụ mà anh em rôn ra con sru ba sớm quá thì anh em có thể úp cấp thẳng luôn cũng được nhưng mà nếu mà trong quá trình rôn mà kiểu hai con này ra song song á thì mình nghĩ là nên nuôi cả hai nhá thì con leona này mình nghĩ là cầm đồ một cái giáp lửa đầu game nếu mà anh em có đồ thủ thừa thừa ấy anh em lắp cho nó một cái giáp lửa giáp lửa trước xong kéo lên được vậy từ từ nhá sao khó kéo vậy cái đồ này nó ở dưới rồi kéo lên kiểu gì má từ từ nhá mình cho con leo này xuống đã giáp lửa thú tượng thú tượng nữa thú tượng cho nó trâu mình thấy thú tượng bản này khá là trâu nói chung là đồ thủ của mình nghĩ là đồ gì cũng được giáp gai vút rồng hay là đồ gì tùy lobby á nhưng mà nếu mà để gọi là đồ cho nó có đam á thì giáp lửa với cả nó xét thì chắc là mọi người biết rồi nhở nó xét với cả một cái thú tượng nữa đấy leona này thì kiểu vừa đam vừa tanh luôn khá là hay chưa bài xây à bài xây ra thì nói chung là mình nghĩ là tùy ấy, chơi theo tình huống thôi còn đây là bài uh, hộ vệ cơ bản này còn nếu mà bài à, va va rút á thì anh em à, đánh như vậy cho mình một con sifen nè sifen này cần đấy nhá bắt buộc phải cần luôn đấy nó là con phụ đem cho con rút á xong rồi một con xạ thủ là con à, esriu hoặc là con chuột còn rút đầu nhỉ varus varus đây rút này còn con uh, uy lao này là lấy lấy lấy cái gì nhỉ lấy astro là lấy thượng long Phượng Long này. Còn uh, à, Skagner là một hai ba đấu sĩ rồi đúng không? Ba đấu sĩ rồi thì level 7. Đây là level 5 thì level 6 từ từ nhá level năm ba đấu sĩ à không thật ra là con rồng này level bảy đúng không à level sáu rồi tại vì con rồng là hai slot thành ra là còn một slot còn lại mình nghĩ là một là kẹp một là kẹp on hai là kẹp con uh, hai là kẹp con uh, silat silat thì lấy bốn ám long luôn cũng được còn nếu ví dụ mà kẹp xí lát thì mình nghĩ là kẹp con chuột vào con chuột vào lấy bang hộ một tí cũng ok khá là hay đấy thì form nó như vậy nè form nó như vậy thôi xong rồi lên tám thì nói chung là mình nghĩ là thật ra là một bài cơ bản thì nó là như vậy còn lên tám với cả lên chín lên chín được thì mình nghĩ là kẹp thêm năm tiền á không cần phải kẹp cái gì khác đâu còn lên tám ví dụ mà anh em có ấn xạ thì kẹp bốn xạ vào còn nếu không có ấn đấu sĩ thì anh em kẹp kẹp kẹp sáu đấu sĩ còn không thì anh em kẹp con năm tiền thì vào con bạc á mình thấy con con du với con bạc là một con kiểu kẹp kẹp kẹp mic hệ bài nào cũng ok ấy, khá là hay kiểu nó vừa có cc nó vừa có cái tăng mana cho cả team á con bạc này mình nghĩ là ưu tiên hơn con du này thành ra là anh em nên cân nhắc con bạc này nhá nói chung là bài nó chỉ có qua la như vậy thôi còn nếu mà ví dụ anh em lên chín được nữa thì kẹp thêm con Jasu hay là con gì lấy lấy lấy lấy lấy cc thôi còn không thì anh em có thể kẹp con nếu mà ví dụ anh em zona được con Varus ba với cả con Uy Lao ba này rồi ấy thì anh em bỏ con Skagner này đi cho mình anh em kẹp cho mình con on con on con on vào con on với cả con Ezreal à, Ezreal thay con chuột lấy một chút lôi long nhá mình thấy cái lôi long khá là quan trọng á kiểu nó có cc á khá là hay còn à, thật ra là bài pháp sư mình thấy chơi cũng khá là ok bài pháp sư thì nói chung là không biết là mọi người chơi nhiều chưa nhưng mà mình thấy cái form này chơi dễ nè rẻ tiền nè đầu tiên là con silat con silat đứng ở trên tay một mình à, con uh, cóc cóc nghẹ à? con rai là con carry con rai là con carry đây như vậy là ba pháp sư ba pháp sư thì con uh, con nidali đâu rồi à quên con vla chứ con nami này con nami này con uh, vla nữa vla vla vla vla vla đây tức là như vậy là năm pháp sư đúng không năm pháp sư thì anh em có thể kẹp ở sáu lấy một con uy loi để vừa lấy đấu sĩ vừa lấy vừa lấy cái thượng long á thì anh em dùng zoganami với cả các thứ nó hách tiền nó dễ hơn còn lên level bảy thì anh em kẹp cho mình con lulu con lulu lulu lulu lulu như vậy kẹp con lulu thì vừa có mystic vừa có một chút gọi là con cóc này ấy, khá là hay còn đầu game ví dụ mà anh em chưa có mấy con pháp sư ấy, thì anh em kẹp à, kẹp form như vậy cho mình thôi nè đấy kẹp form như vậy thôi lấy hai đấu sĩ cũng được đấy chuẩn chưa còn không thì con này đấu sĩ này bỏ ra nói chung là leo vào đầu thì anh em kẹp như vậy thôi xong rồi kiếm thêm cho mình con uh... kiếm thêm thật ra là mình nghĩ là kẹp năm pháp sư trước ấy cho con roi này có đam mà được còn không thì kẹp con lily lilina lilina đâu rồi nhở lily lilina lilina đây lilina với cả kẹp thêm một con uh, con xe đấy như vậy cũng được này tạm tạm như vậy đầu game cũng được lần mấy chết đây hai bốn sáu chết à xong rồi tí nữa lên bảy kẹp một mét nữa kẹp một mét nữa thì mình nghĩ là con nami thôi nami là con hợp lý nhất tại vì navi vừa có pháp sư vừa có bí ẩn đấy khá là hay còn lên lên level tám thì anh em kẹp cho mình thêm một con thuật sư một con thuật sư bất kỳ nhá thì mình nghĩ là con sona là con ngỗng cc là con nhất nói chung là mỗi bài mình nghĩ là xoay quanh vài form mà nó hết rồi chẳng qua là anh em biết được sức mạnh đội hình với cả biết khi nào mà nên roll với cả khi nào lên lên cấp hay không thì mình nghĩ là bài bài pháp sư này nhá anh em chỉ cần gọi là mình nghĩ là tầm roi hai nè con con này hai này con nami hai này con uh, con silet con con uy lao hai nữa con uy lao hai thay con uh, thay con một con pháp sư nữa là mình nghĩ là lên chín được ấy con con này đâu rồi con silat nói chung là con silat hai silat hai roi hai với cả con này hai thôi với cả lulu hai bọn này nói chung là bọn này hai sao mình thấy khá là rẻ sona thì với lulu thì nhiều khi không cần hai cũng được còn lại mình nghĩ là full hai thì lên chín được lên chín thì anh em có thể xoay qua bọn năm tiền á xoay qua năm tiền thì xoay ra con rồng là khá là ok đồ rai sao anh à mình nghĩ là cần một cái sujin Sojin với cả đồ ờ, đồ đồ phép thôi. Sojin uh, Sojin đấy, con con roi này nó có hiện đồ này, Sojin thì quyền trưởng các thứ các thứ là ok. Xong rồi nếu mà lên chín thì mình chỉ cho anh em một cái form cơ bản này. Đây là một form cơ bản mà mạnh nhưng mà thật ra là mình nghĩ là để mà xoay thì mình nghĩ là phải cần chơi nhiều á. Thứ nhất là phải nhớ mặt tướng, thứ hai là phải kiểu nhanh nhanh nữa cơ. AOC này là mất hai slot đúng không? Xong rồi kẹp con uh, con on như vậy là hai đấu sĩ với cả bốn bốn bốn lôi long xong rồi bây giờ mình kẹp thuật sư vào thì kẹp con sona vào sona bạc một hai ba bốn năm sáu slot đúng không sáu slot rồi kẹp con lulu kẹp con lulu vào cho mình là vừa có thuật sư vừa có bí ẩn đúng không thành ra là bảy slot xong con dâu y tám slot với cả kẹp thêm một con pháp sư nữa là hết bài đấy nói chung là nó chỉ loanh quanh như vậy thôi kẹp thêm một con pháp sư thì mới có thể cân nhắc giữa con nami nhé đấy còn nếu ví dụ mà mọi người có ấn pháp sư á thì mọi người bỏ con nami này ra kẹp cho mình con da sầu là xong được chưa form level chín thì nói chung là nó nó, nó rẻ thôi mình nghĩ là không mắc lắm đâu con silat ba tiền con on bốn tiền chỉ có mỗi con đồng này là mắc thôi thì uh, mọi người xếp con lulu cạnh con lc này để cover nè và con uh, con dâu y ở đây thôi nói chung là xếp cc con sona này thì xếp cc thôi cơ bản vậy thôi không trên tin mà anh đây em tú chuẩn bị trên tin nên là vẽ mấy bài cho mọi người kiểu chơi được thì chơi đấy cho nó dễ nhưng mà bài này mình nghĩ là bài này mình nghĩ là kiểu win trick với cả lên chín thì mọi người nên hướng tới nhá còn không thì bài này nó chơi hơi khó cơ bản đây là bài năm tiền á thì mình không khuyên anh không khuyến khích anh em chơi chơi thì chơi xét với cả mấy cái bài nãy mình chơi thôi thì nó dễ hơn còn không còn bài gì đúng không nhở còn bài phép còn bài xét thủ đúng không bài sát thủ à sát thủ thì nói chung là để mình thử vẽ bài sát thủ nhá mình cũng chưa chơi sát thủ nhiều thành ra là mình thử vẽ xem talon này kên này talon kên ba tiền thì có con ờ, ba tiền thì có con dna với cả một con Quijana hai tiền nữa đúng không Quijana là bốn sin bốn sin nếu mà mình có ấn thì không nói nhá nhưng mà ví dụ mà không có ấn thì cái này là năm sin năm sin thì bây giờ kẹp cái gì vào đây thì nó đẹp nhở ơi anh em đang ngon này có ai mời đâu give mi vào cho give mi kêu give mi mời em đi đây đây đây nói chung là năm xin như vậy xong rồi kẹp con olap nữa olap thì có hai đấu sĩ với cả hai cuồng long thì cái con olap này cầm ấn sát thủ là sáu xin sáu xin mà bây giờ kẹp tanh thì kẹp con gì nhỉ theo mọi người là kẹp tanh thì nên kẹp con gì nhỉ mình nghĩ là nếu mà kẹp tanh nhá thì nên kẹp con òn thứ nhất con òn có lôi long và có đấu sĩ nhở hợp lý không con òn đâu nhở con ỏn như vậy là hai bốn sáu bảy chết bảy chết thì nói chung là thường thường sẽ đánh ở level tám cơ nếu mà đánh ở level tám thì kẹp thêm con gì nhở mình nghĩ là một là kẹp con rồng một là cộng con kẹp con rồng sephin hai là kẹp thêm mình nghĩ là kẹp tanh thôi á hoặc là kẹp hecarim nhở hay là kẹp thêm bang hội bang hội mình nghĩ là không cần cơ bản là thường thường đánh món dna này còn không thì kẹp thêm tanh nhở kẹp thêm tanh thì mình nghĩ là kẹp cuồng long các thứ thôi nhưng mà mình nghĩ là form kiểu cơ bản thì chắc là như vậy hai bốn sáu bảy à? nhưng mà leo là bảy luôn con này thì hơi nô hốp nhở thành ra là mình nghĩ là có hai biến sát thủ thì ok hơn đúng không kẹp ides à bài này kẹp ides à đánh bốn sát thủ thôi bốn sát thủ thì mình nghĩ là không không không mạnh lắm á còn sáu sát thủ là con dna hai đấm hết luôn á hôm qua mình bị đấm một lần rồi thành ra là con sáu sát thủ con dna này kiểu nó bị bướng á nó bị mạnh hơn hẳn á mạnh hơn gấp nhiều luôn á thành ra là mình nghĩ là cần á quá khứ kia của anh chỉ còn toàn những giá băng nhưng mà đây là bài sát thủ à còn nếu mà đánh bài rồng không bài đồng thì nói chung là phần lách nên là mình không không vẽ ra nhá phần bài đồng có nhiều cái lắm yếu tố lắm hay là đánh bài chuột không <laughs> bài chuột mình cũng chưa chơi mình không biết là vẽ bài chuột như nào đấy để mình thử xem nhá chuột nè chuột chắc là kẹp gui nhiều mình nghĩ là đánh chuột thì kẹp gui seruani này xạ thủ thì chắc là con sriu à xong rồi kẹp kẹp cái gì nữa ta nói chung là bài chuột mình chưa chơi bao giờ nhưng mà mình nghĩ là kẹp tanh tanh thôi nhở chắc là hecari mất thứ các thứ á ừ. kẹp cổ mình đi à kẹp cổ mình đi cái gì đấy cái bà mai tường này bà mai tường này mới đi đây đi đi đâu về à kẹp bạc bú à chúc em ngủ ngon đi à chúc kiên fan ngủ ngon anh làm bài ra xua cơ bản đi anh á bài chuột nó yếu và bài chuột mình yên mình thấy nhiều người chơi được mà ta chắc là mình nghĩ là gần lõi hoặc là khó chơi á chứ không hẳn là yếu đâu còn bài nunu này cũng khá là hay này bài elite thì mình thấy ít người chơi này bài andivia này thì nói chung là cũng bài con bài bài gì nhở bài uh, volley á mình thấy lúc bbe nhiều người chơi mà nhở sao lúc về đây lại không chơi nhở để mình xem ở đây nó có nó có cái à, gọi là gì không nó có cái à, những bài gọi là hot hot không để mình xem coi Ừ. Ừ. meta trend đi một chút meta trend đi thì xem bài gì đang gọi là hot nhá bài sáu ra đe ba dragon à bài này à vậy là bài này lên cấp kẹp thêm cho mình là con cou à wow đang đi tập à xin link cái game màu hồng hồng góc bên phải á nữa nữa nữa nữa nữa bài xét nào? bài xét với cả bài này à? căng nhỉ vẽ bài cookie á bài cookie em tú cũng chơi ít đấy chứ qua khứ kia của anh chỉ còn lại có chắc là mình ọp đấy mọi người mình ọp đây không thì mai mình lại đánh tiếp nhá bye bye là mình ọp mình trên tim các mọi người ạ bye bye mọi người nha chúc mọi người ngủ ngon nhé ai mà trên like cho mình xin nốt một like nha bye bye mọi người chúc mọi người ngủ ngon em tú ọp em tú trên tim với có gì mọi người muốn xem trên tim thì qua kênh anh so coi nhá bye bye bye bye bye bye bye bye